Hôm nay chúng ta học uh, kinh 86. Ờ, Hôm nay chúng ta học kinh 86. Ở trong kinh này Đức Phật dạy rằng đó là uh, khi bị mắc vào sáu cái trở ngại sau đây uh, thì không có thể nào mà chứng thánh được, tức là bước vào cái quyết định thánh trong tiền pháp, có nghĩa là không có thể nào chứng thánh được nha. Yeah cái đây là cái cách nói trong kinh quyết định tánh trong chánh pháp trong thiện pháp có nghĩa là đời chứng thánh tối thiểu là tôi đủ vợ cái đầu tiên đó, ở đây thì trong bản tiếng việt mình thấy đại chữ thành tựu nghe nó rất là khó hình dung dạ, cảm ơn nó rất là có hình dung mà bởi vì đây là nói lên đến cái chuyện chuyện chuyện chuyện chuyện không nên có ừ. chuyện không nên có mà lại dùng cái chữ thành tựu ở đây thì cũng hơi khó thôi thì bây giờ mình dùng cái ngôn ngữ bình bình thường nha ừ. tức là đây là sáu <coughs> đến đây Đức Phật nói đến sáu cái trở ngại mà một người mắc phải đó không thể nào chứng thánh được thì cái trở ngại đầu tiên đó là bị ngăn trở bởi nghiệp chướng ở đây bà con trong room này ờ, người Việt Nam chắc có nghe cái chữ nghiệp chướng thì thường lắm nó coi chuyện đó là chuyện nghiệp chướng khổ nghiệp chướng mình cứ nói nghiệp chướng thôi mà mình không có hiểu nghiệp chướng như là cái nghĩa trong kinh nói nha ừ, cái đó là cái nghiệp chướng của tôi tôi phải chịu thôi rồi trả nghiệp chướng ở đây nó có sáu cái trở ngại khiến cho một người không có thể nào chứng thánh được không có thể nào đi xa được ở trong cái Phật pháp không thể đi xa được thứ nhất này trước khi nó đi xa có lẽ tôi phải quẹo qua một chút có tất cả là bốn cái hạng người đến với Phật pháp ta bốn hạng cái hạng đầu tiên úc khát tí tay nhu là chỉ nghe một câu đã đắt cái hạng thứ hai là quý bác chí tay nhu là phải nghe trọn một cái pháp thoại mới đắt cái hạng thứ ba đó là phải được hướng dẫn tu tập từng bước mới đây và cái hạng thứ tư là là bá đá ba ramo là tối đa chỉ dừng lại ở cái mức uh, chữ nghĩa bài vở tổng cộng là bốn hàng nha thì ở đây mình gọi là không có đi xa trong luật pháp là sao thì đó các vị cứ nhìn vô bốn này các người thấy cái này thứ nhất từ úc rất là nhiều như là sẽ là phất hoặc là nhiều vị khác ở trong thời đức phật nhiều vị thánh đặc biệt lắm chỉ nghe có một câu thôi ví dụ như có một cái vị quan đại thần uh, ờ, ông buồn đang đau buồn kinh khủng lắm đang đau buồn kinh khủng vì cái người hậu thiếp mà người ái thiếp cũng mới vừa mất thương quá để chịu nó điên lên được thì lúc đó đức phật ngày nhìn thấy ổng ngày chỉ đọc có ngày nhìn thấy ổng rồi ngày chỉ đọc có bốn câu kệ thôi à, thương yêu sanh ra lo sợ thương yêu sanh ra sầu muộn khi người không còn thương yêu nữa thì không có âu lo cũng không có sầu muộn thì ông nghe như vậy ông quan đại thần nghe như vậy xong ông đặt lập tức ông đặt quả là hán liền tại chỗ mà đôi khi mình nghe cái đâu cái câu đó làm sao mà mình có thể đắc đạo được đây nhưng mà riêng ông mà trước nghe cái câu mà do uh, thương yêu mới sanh ra lo sợ sanh ra sầu khổ không còn thương yêu nữa thì không có còn âu lo và sầu khổ ông nghe như vậy lập tức ông hiểu ngay cái lý tứ đế và 12 duyên khởi lập tức ông thấy cả hai cái, cái giáo lý cực kỳ sâu sắc đó từ là giáo lý nền tảng của Phật pháp giáo lý bốn đế và 12 duyên khởi trong cái câu bài một bài kệ bốn câu được thôi Nghe có hạn đó gọi là hạn úc các thực tài nhiều cái hạng thứ hai là quý pachita nhu thí dụ như uh, ờ, rồi có những người họ phải nghe cả một cái thời pháp dài vậy là mới đắc cả một thời pháp dài vậy là mới đắc à, nhưng mà cũng không có mệt mỏi gì cho họ lắm bởi vì một thời pháp thì tôi cho tối đa đó là mình thấy động kinh một thời pháp maximum là tiếng ngồi là phải đắt thôi nhưng mà họ không bằng hàng thứ nhất hàng thứ nhất chỉ nghe một câu thôi tuy nhiên ngài sẽ là phát ngày nghe có một câu ngắn mà cực kỳ tối nghĩa mơ hồ vạn pháp do duyên sinh vạn pháp do duyên diệt đức thế tôn đã nói rõ duyên sinh và duyên diệt ấy vừa nghe xong là cái đặt ờ, câu cái chùa à hoặc như ngày ba hay giá à, này ba hay giá thấy chỉ là thấy nghe chỉ là nghe à, ngửi ném đụng chỉ là ngửi ném đụng suy tư chỉ là suy tư nha ở đây chỉ có sự có mặt của các căn các tầng chứ đây không có người nào à, nhận biết các căn các tầng các căn tầng là vô ngã mà các tầng là vô ngã mà các căn cũng vô ngã à, đời sống chỉ là sự gặp gỡ của căn và trần thôi thì nghe, nghe như vậy lập tức thì là người tấp vô người vô trong cái gốc cây bên lề đường thì ngồi nhắm mắt trong vòng 3 giây là nghe, chứng là hán liên tức thì nha rồi còn cái hạng thứ hai là nghe nguyên một tập pháp dài <clears throat> cái hạng thứ ba là hạng nay vô có nghĩa là hạng này <clears throat> phải được hướng dẫn cạo đầu đắp y mang bát đi đứng nói năng sinh hoạt chừng mực theo lệ phép của sa môn hướng dẫn ờ, một ờ, ngày hai ngày một tuần hai tuần một tháng hai tháng một năm nhiều năm à, từng bước từng bước vậy đó à, mới vạch rõ là cái này nên này cái này không nên này, ừ, phải phát triển cái này cái này phải chỉnh sửa này cái này phải thêm này cái này phải bớt này một thời gian dài như vậy đó thì diễn viên dài hay ngắn dài bao nhiêu thì tùy người nha yeah, phải nhớ là tùy người có người họ mất tới ba tháng 6 tháng có người phải một tháng hai tháng có người 5 năm 10 năm năm 70 năm cái đó khó nói nhưng mà vẫn phải là xếp được hạng nay vô có nghĩa là hạng này một thời pháp làm đủ không đủ với ngại người này nha phải được hướng dẫn kèm cặp cái chữ ni giá là hướng dẫn kèm cặp <clears throat> rồi cái hạng thứ tư là cái hạng mà, mà, mà, mà kém nhất có nghĩa là bada paramo có nghĩa là paramo là maximum paramo là tối đa bada có nghĩa là chữ nghĩa là từ chương <clears throat> có nghĩa là cái hạn này tối đa là dừng lại ở mức là chữ nghĩa từ chương thôi chứ còn hạn này không có tài nào mà đắt được bây giờ có ờ, đem lên núi rồi mình đào hang mình, ờ, nhét trong đó khóa lóc, ờ, lóc cửa hang lại 80 năm rồi cũng không đặt cỡ tới đó nha thì cái, cái trường hợp thứ tư này được gọi là không thể thành tựu quyết định tánh trong thiện pháp là vậy đó quyết định tánh là sao ở đây các vị nghe cái quyết định tánh các vị mới hiểu bây giờ phải giải thích chữ ní yamata có nghĩa là sao ta nếu yamata đây có nghĩa là không có thể quay lui được nữa không có thể tụt lui nữa thì như vậy điều đó chỉ có bậc thánh trở lên từ tu đồng bần trở lên thôi nha còn như chúng ta đó là chúng ta cái thiện pháp của chúng ta không thể nào gọi là ní yamata được bởi vì cái thiện pháp của chúng ta chưa tới cái mức gọi là không thể quay lui chúng ta chưa đâu chưa chưa nó có nhiều lý do lắm bây giờ ai nó lấy cái cây nó gõ đầu cái bon mình không rồi là pháp coi như xong nó gõ mình cái đen là xong mà đừng nói gì bữa nào có gì ghét cũng gì gõ cái là xong luôn nha đó là không đó còn hai nữa là chỉ là mình tắt thở một cái đó là mình qua cõi khác là mình qua cái kiếp khác mình trở thành hồi giáo ấn giáo ôi thiên chúa giáo thì đó là xong không đó là một là bị, bị tâm thần hai là bị chết cái thứ ba nữa là bị mình khi mình bị ờ, một cái cám dỗ một cái thử thách nào đó mà nó quá cái sức chịu đựng của mình thì mình cũng có thể bỏ đạo nhớ nha phạm vu mình thấy ghê lắm mình thấy ghê nha mình thấy ghê lắm ừ. rồi chưa kể là bản thân mình bữa nay mình là thờ Phật mình nói pháp làm lung tung tối về nó mắc cái chứng khùng chứng điên vậy hay biết nó nằm nó nghĩ tầm bay tầm ba nó hoang mang nghi hoặc à, rồi nó tự nó có những, những cái thắc mắc mà không giải quyết được thế là trong vòng 3 giây nó mắc phải một cái tài kiến nghiêm trọng nào đó chỉ có trời biết thôi nhớ nha cho nên mình chưa đạt được cái gọi lý yamata gọi là quyết định tâm trong thiện pháp có nghĩa là thiện pháp mình cứ chập chờn on off on off vậy đó ghê lắm thiện pháp mà vô, vô tin mới được nha không có tin được cho nên tăng chứ chưa tăng nó có có nhiều nghĩa tăng là tăng hành chánh tức là tăng bản thể tăng hành chánh có nghĩa là gồm các vị tỳ kheo cạo đầu đắp y y bác đầy đủ sống sinh hoạt thì trường hợp đó được gọi là tăng hành chánh tức là phàm tăng nhưng mà có tu hành giới lực trong sạch rồi cũng có y có bác trang nghiêm nhưng mà vẫn gọi là mức tăng hành chánh thì có nghĩa là thấy vậy nhưng mà cái bên trong chưa chắc vậy có là tăng thứ hai là tăng bản thể ừ, tức là chỉ là các bậc thánh giàu là cư sĩ nha giàu là cư sĩ ở đây trong rung thì thế nào cũng có mấy người mà đơ đơ đơ đơ không biết họ thắc mắc không biết kinh nào kinh nào kinh nào nói cư sĩ mà thánh nó cũng là tăng dễ hè các vị mở giùm tôi cái bài Nguyễn kinh nhật tụng cái Nguyễn kinh mà bà con ngày nào cũng có thấy đó cái quyển đó quý vị lật cái lễ bát tăng tạo cái phần mà super supatipanno Ừ, cái bài đó đấy thì trong đó nói trong đó là không có kẻ tăng tục nam nữ gì hết nha cho nên chỉ nói rõ là bốn tầng thánh à, sơ nhị tam thứ quả là đệ tử tinh văn của thế tôn nha trong đó không hề nói đến là giới tính hay là hình thức đời đạo không hề không hề đó nó chỉ nói đến đến bốn cái tầng thánh thôi đó gọi là tăng bản thể nha ừ. à, thì một cái người mà coi như là, là đã chứng được kết quả vị tu đầu quần đó vị nó không có cách chi mà quay lui được cũng quay lui trong hai chuyện thứ nhất là trong quan điểm tri kiến là cái quan điểm tri kiến sắp sửa chúng ta sẽ học bên dưới cái phần dưới là chúng tôi chắc chắn sẽ đem vào ở trong cái bài trong cái quyển gọi là thiền môn nhật tụng của Kalama ừ. cái bộ đó hai tập và bữa nay là um, mình đã được 800 trang rồi thì mình thêm khoảng 200 trang nữa là ngàn trang để thành hai, hai, hai tập một bộ hai tập trong đó gồm những cái bài kinh mà phải nói là thì dĩ nhiên kinh nào cũng là châu ngọc hết á nhưng mà mình lựa những bài kinh nào mà bà mà bà con liếc vào bà con nhanh chóng nhanh chóng rút ra một bài học giáo lý chứ còn kinh nào cũng châu ngọc hết nhưng mà kẹt cái chỗ có những cái bài ngày giảng cho một cái đối tượng đặc biệt nào đó không phụ cái, cái cách nghĩ của họ nó không cái cách nghĩ của họ nó cũng phổ biến lắm thì thôi còn chúng tôi lựa những cái bài mà tôi thấy nó rất là gần với bạn mình ví dụ kinh Kalama chẳng hạn và kinh nam Lá Sinh Sa Ba chẳng hạn rất là gần với cách nghĩ của phần đông thiên hạ đại chúng nha chứ có những bài kinh quá đặc biệt cho những đối tượng rất là đặc biệt người phải sử dụng đến cái cách nói thật là đặc biệt với những từ ngữ thật là đặc biệt thì đem ra các bà con đọc bà con coi như là cũng dội dội ừ, nhưng mà thêm người dân mình có cái máu sợ máu sợ kinh cắn đó đọc mà thấy khó cái trốn mất <coughs> này cho nên nó bậc bậc tu đà quần có hai tối thiểu nhiều lắm ân đức của tu đầu quần như biển lớn nha ân đức tu đầu quần như biển lớn bởi vì sao vì khi trong kinh ghi rất rõ thánh nhân là thế giới bất khả tư nghị không thể dò định đại à, biết bà con biết bài kinh đấy không trên đời có ba hạng người hạng thứ nhất là dễ ước lượng hạng thứ hai là khó ước lượng và hạng thứ ba là không thể ước lượng ước lượng tức là mình cân đông đo đếm đó. hạng dễ ước lượng là à, là là mấy người làm ác sống ác nói ác nghĩ ác không thì những người đó được gọi là người dễ ước lượng có nghĩa là mình thấy nó làm sao thì nó làm vậy đó cái hạng thứ hai là hạng khó ước lượng có nghĩa là những cái người phàm mà có tu hành có ước lượng lắm mình thấy nó cũng ờ, đi kinh hành nó cũng có bưu thí nó cũng có dự giới nó cũng có phục vụ nó cũng có bưu thí bla bla bla nhưng mà trời biết là trong cái đám đó ai sẽ là phật tổ tương lai độc giác tương lai thanh văn tương lai chuyển lưng thánh dương ác ma thiên tử đế thích long dương phạm thiên à, là, là, là, là coi như là thiên long bát bộ võ long ngũ bá gì đó mình nhìn không có biết đó, bởi vì cái thế giới mà của phàm mà gọi là thiện phàm phu đó trong kinh nó phàm vu có hai nó một là coi như là bút gọi là uh, âm thắt ừ, âm thắt âm thắt của thích chánh cái là phàm vu đuôi mù phàm thu vu mà biết thiện ác gì hết cái hạng thứ hai gọi là kalaya nó của buttichana tức là thiện phàm vu cái loại phàm vu này là khó ước lượng là bởi vì mình thấy họ như vậy mà mình mình không biết họ có phải là bồ tát hoặc là cái gì cái gì đó mình không có biết nha gọi là khó ước nhưng mà riêng cái hạng thứ ba đó gọi là không thể ước lượng rồi cả bậc thánh cái cảnh giới của các ngài chỉ riêng cái cái bộ chuyện một thôi là mình thấy đúng rồi cái nhận thức của cái hiểu biết của các ngài về cái trạng thái niết bàn đó là mình chịu chết chịu chết mình không thể nào mình hình dung ra được cái sự an lạc của một vị tu đầu quờ ấy đừng đừng có chạm với các tầng thánh cao hơn mệt lắm mệt nha chỉ cần có tu đầu quờ mình là thấy đuối với mình tự nhiên cái là thấy ngày cũng ờ, bệnh hoạn xanh lè vậy đó giặt giờ giặt dưỡng thì tự nhiên cái ngày xếp cái bàn ngày xếp chân lại nhắm mắt lại kể cả mà thiên tử phạm thiên có thần thông đó họ cũng mệt mỏi với ngài đó tự nhiên thấy ngày xếp chân là cái ngày quán vô thường ví dụ như ngày niệm thân hay là niệm thọ niệm tâm niệm pháp ngày niệm lại cái đề mục mà trước đây ngày đã, đã đắc đạo đó ngày niệm là trong vòng đúng ba nốt nhạc là đồ rê mí thì ngày nhập vào cái gọi là tâm thánh quả rồi ừ, trong cái tâm đó ngày chỉ biết cảnh niết bàn thôi ngày an lạc suốt một tiếng hai tiếng một ngày hai ngày năm ngày bảy ngày an lạc tuyệt đối trong suốt thời gian đó một cái vị phạm thiên đế thích không long chủ mà, mà, mà thần thông ngoài lực cỡ bằng trời đó, nếu mà không phải là bậc thánh với nhau thì dùng cái thiên cái tha tâm thông nó không có cách nào mà dò được cái tâm của ngài biết ngài, ngài còn sống biết nhưng mà cái tâm ngài lúc đó đang biết cảnh biết bàn mà cái người phàm phu giàu có đắc tha tâm thông nên nữa thì làm sao mà hiểu được cái tâm của vị tu đồ quần lúc đó có bị tưởng tượng thấy không đó có tha tâm đông rồi đó mà chỉ cần mình còn phàm đó là mình nhìn tâm cái vị tôi đùa mình chỉ có cắn lưỡi thôi không có cách chi mình biết ông ông thầy này ông đang ờ, là an trú trong cái gì ông đang biết cái gì mình không mình không nghĩ ra mình nghĩ sao nghĩ ra được còn phàm mà nha cho nên thánh nhân được kể vào cái hạn là không thể nghĩ bàn hạn mà không thể cân đồng đo đếm nha yeah. cho nên cái chuyện đầu tiên đó là phải nói là tôi giảng cái gì mà tôi đi xa quá à tôi giảng quyết định tánh đó quyết định tánh đó. có nghĩa là một cái người chỉ quyết định tánh này có nghĩa là không có thối lui thụt lùi ở trong thiền pháp bây giờ là đức phật dạy có sáu cái trở ngại sau đây mà một người mà mắc phải đó là coi như không có thành tựu được cái quyết định tánh trong thiền pháp có nghĩa là không có chứng thánh đó sáu trở ngại đó là gì cái đầu tiên là nghiệp chướng nghiệp chướng ở đây đó cô cô nào nào nào ghi giùm tôi ai ghi giùm cho tôi tôi đánh tôi mệt quá đấy nghiệp chướng ừ. nghiệp chướng ở đây đó thì uh, bỏ Bali vô dùm đi rồi Kamma Varanata à, viết giùm tôi đi Kamma Varanata nhá gọi là nghiệp chướng ở đây nghĩa là gì ta nghiệp chướng ở đây đó là chỉ cho năm cái tội đại nghịch và 62 cái tại cái năm cái tội đại nghịch và và và và và năm tội đại nghịch chúng ta tội đại nghịch năm tội đại nghịch nha năm tội đại nghịch cái nghiệp chướng ở đây là chỉ cho năm tội đại nghịch đi giùm tôi đi nghiệp chướng ở đây là chỉ cho năm tội đại nghịch gồm có giết cha giết mẹ đúng rồi à, trong đây có ghi rõ này giết cha giết mẹ giết la hán rồi gì nữa ta làm thân phật chảy máu rồi chia rẽ tăng là năm nha giết cha giết mẹ là hai giết la hán là ba tổng cộng là ba cái giết đi lớp cho dễ nhớ ba cái giết cái thứ tư là làm thân phật chảy máu phật thì mình có cách nào mình giết được ngày đâu nhưng mà làm cho chảy máu gì được không làm thân phật chảy máu và và cuối cùng là chia rẽ tăng thì đây là năm cái tội mà coi như là năm panchanantari gia cầm á có nghĩa là năm cái tội này để mắc vào rồi đó anh anh tới là có nghĩa là liên tục Ờ, liên tục liên tiếp không gián đoạn mà panchanantariya cam nó có nghĩa là năm cái tội gọi là mình mắc vào một trong năm là mình phải trả liền cái kiếp kế này này sau cái kiếp này tắt ở một phát là đi luôn thẳng xuống dưới luôn nha gọi là nghiệp vô gián đi liền và trả của liền đó năm nghiệp vô gián thì cái người mà mắc vào một trong năm cái tội này thì được gọi là mắc vào cái nghiệp trước giống như trong kinh sa môn quả trường bộ ghi rõ vua a xà thế lẽ ra đó là, là đã chứng tu đầu quần từ thời phật rồi không? nhưng mà vì mắc cái tội giết cha à, cho nên là vua không có tài nào mà có như giác ngộ giáo pháp được hết nghe cũng hiểu như chúng ta đã hiểu chừng chừng nhưng mà hiểu cái kiểu mà đủ để gọi là cắt đứt đoạn trừ phiền não thì không tới bởi vì bị cái nghiệp nó ám cái nghiệp mà nặng quá nó ám thì cái người thế gian không học giáo lý họ nghe này họ không có hình dung được nó sự kỳ thế khi mình làm bậy nhưng mà trong một phút giây nữa đó mình mình mình tạm quên nó đi thì đó mình nó cũng minh mẫn nó sáng sủa trở lại chứ đâu có um, khi nào mình bị ám ảnh thì mình đang bị dằn vặt mình bị dằn xé không bị dày xéo bởi một cái ám ảnh nào đó thì mình đúng cái đầu mình nó ngu thiệt nó nó bư thiệt á đúng nhưng mà bây giờ mình trong một phút giây nào nó mình lãng quên thì mình cũng thanh thản nó lại mình thông minh nó lại đúng không à, nhưng mà đó là quan điểm của thế gian nhưng mà trong kinh điển Phật giáo lại khác trong kinh điển Phật giáo nói rằng là chỉ riêng trong năm cái tội này người mà mắc vào rồi đó thứ nhất là do cái, cái ác nghiệp của nó, nó nặng quá thì cái tội nó nặng thứ hai là chính vì nó nặng quá nó ám cho tâm lý của mình cả đời không yên cả đời không yên nó không phải gì mấy cái tội khác nó không phải gì mấy cái tội khác mấy tội khác mình làm xong rồi mình còn quên rồi đó còn cái tội này là, là cả đời không có đời, đời yên Đấy. cho nên về mặt tâm lý là chúng ta không làm ăn được gì hết còn về cái mặt mà gọi là báo ứng thì nó, vì nó nặng quá nó, nó nó làm cho cả thân lẫn tâm sinh lý chúng ta luôn luôn ở trong cái trạng thái nặng đề lắm nặng nề lắm hồi mẹ tôi mất tôi thầy hộ giác mất mẹ và thầy mất đó là hai người trong đời của tôi mà họ mất rồi mà tôi nghe mệt trong thân xác thường mình chỉ buồn là buồn cái tâm thôi quý vị à, buồn cái tâm thôi Thế như mình ờ, mình mỗi lần mình chợt nhớ chuyện đó mình hơi xe sắc chân chút do mấy hôm nay mà tôi bị mà chúng nó đánh phá banh chành mỗi lần tôi nghĩ tới tôi cũng hơi có cái hơi có cái dao động một chút à, cũng ờ, hơi buồn buồn chút hơi hơi hơi sốc sốc chán chán mình mệt chút nhưng mà đó là tâm lý nha chứ còn thân thể cái sức khỏe là vẫn bình thường nha mặc dù có người nói tôi thấy tôi có vẻ già đi ừ, nhưng mà đó là tại tôi quên gạo râu như bữa nay tính gạo tóc mà không có đem cái cái đồ hớt theo nè đấy không có đồ hớt theo nó dài chứ bà con đừng có nói là sao để tóc dài vì cái đồ hớt là bên kia à, bây giờ mà mà mà mà mà, mà, mà bên tôi tính sắp nữa tôi sắm một cái để để mình đứt một cái mình thì sĩ nữa hành chạy đâu cũng có đồ gọt hết làm cỏ mã đó là im rồi nhưng mà riêng cái tang của mẹ tôi với của thầy tôi đó, không là năm đó tôi cũng 40 ngoài rồi mà các vị biết nó mệt cả tâm lý lẫn thể xác có nghĩa là gì mỗi lần tôi nhớ tới hai cái người đó tôi chỉ mong ước gì đây là ác mộng ước gì đó đây là ác mộng mà sao kỳ hồi họ còn sống đó, sao mình trơ trơ trơ mình mình không để ý thôi họ mất rồi mình biết mình thương họ thiệt chỉ biết thương lắm thương kỳ lắm thương ước ao đi trên những, những chỗ đông người ước trong cái dòng người đó tự nhiên thấy họ mình tôi chạy tới tôi chạy tới tôi quỳ đất tôi cũng quỳ nó thương vậy đó nó mệt nó lên nó mệt người đó nó mệt tới thể xác của mình thì may là chỉ là cái sự nhớ thương thôi mà nó, nó ám lên cả cái thân xác của mình nha nói chi là cái chuyện mà giết cái gì, thương mẹ đó mà mẹ mất cái, cái tang của mẹ mà làm cho mình bị mệt như vậy thì các vị tưởng tượng mà mình đã xuống tay mình giết mẹ rồi thì họ bị có yên hay không nghĩ đi ai à, cho nên năm cái tội này khi nó mắc vào một trong năm nó là coi như không có cách nào mà cắt đầu lên được phải phải đi trả cho hết cái nghiệp đó thì may ra đó, chứ còn hãy còn mà dính là chưa trả xong đó nữa nó năm cái tội đại nghịch mà năm cái tội này cộng lại gọi là pajanandarayakam á là nghiệp nghiệp chướng đó Rồi. cái thứ hai là cái phiền não chướng phiền não thì nó nhiều lắm tham sân si ái mạng kiến nghi tầm y tầm bạ dục ái ái vô sắc rồi sân ngã mạng phóng vật chảo hối hoài nghi rồi tùm lum hết nhưng mà gom chung lại đó, thì trong tất cả các phiền não cái phiền não mà nặng nhất cái thể đó, đó chính là tà kiến à, ừ. tà kiến người không có giới đó giống như người què người không có biết giáo lý là giống như người đuôi mà người mắc tà kiến ấy, giống như người điên biết trong rất có hiểu không người tu mà không có giới đó nó giống như người què cái lại giới nó là phương tiện đi lại người tu mà không có giới giống như người què vậy đó à, nhưng mà lết được người tu mà không có giới lết được nhưng mà cái người tu mà không có biết giáo lý thì giống như người bị mù vậy đó nó mệt mỏi hơn chút nhưng mà ít ra cũng còn có cái lối giải quyết à, cứ nằm bên đường mà la làng thế nào cũng có người cứu mình nói rõ nhà mình ở đâu hoặc mình đang khát nước mình đang bị cái gì thì cũng có người cứu nhưng mà riêng cái thằng trai mà, mà tà kiến là giống như người, người bất trí người điên đó là chỉ có trời cứu thôi không có nghĩa là người điên rồi thì vô phương nha nhớ nha người không giới giống như người người bị què hoặc người bị cục chân người không có giáo lý giống như người bị mù nhưng mà người mà tà kiến rồi thì giống như người bị tâm thần vậy đấy cho nên cái phiền não chứa nó có nhiều nhưng mà đặc biệt cái nổi bật trong đó chính là cái tà kiến mà tà kiến cố định lý ta mới trà được chứ nhưng lý giải nó có nghĩa là là cố định definite definitely một chấp một cách cố định một chấp một cách gọi là ngoan cố lì lợm không có chịu sửa đổi không cách nào giúp họ được thì cái tài kiến đó nó được gọi là phiền não chứ nha yeah dầu tham sân gì, gì đi nữa nhưng mà không có nào bằng cái tài kiến tài kiến mà đã dính vô rồi tài kiến nghĩa là thường kiến và đoạn kiến là hiểu sai hiểu sai đây nó gồm có nhiều lắm đó 62 là nhưng mà đây mình gom gọn tại là cái cái tài kiến cố định đó. mình gom là cái nặng nhất đó là đoạn kiến cái thường kiến đó, sửa được thường kiến là tin có một cái tôi tin có một cõi vĩnh hằng tin có một đấng ờ, cao xanh nào đó đó sửa được nhưng mà cái ớn nhất là cái âm đoạn kiến cái ông này gọi là gọi là tà kiến cố định là sao ta tà kiến cái cái cái đoạn kiến có ba một là vô hành kiến cho rằng không có thiện ác thích thì làm thích thôi chứ không có cái chuyện mà báo ứng không cái đó gọi là vô hành kiến cái cái thứ hai nó gọi là vô nhân kiến hê tôi cái có nghĩa là cho rằng mọi sự ở đời này ngẫu nhiên mà có chứ không có nhân duyên không có cái tác động của bất cứ một cái điều kiện nào hết tự nhiên nó có vậy thôi nha yeah cái đó gọi là heterocarity cái thứ ba nó gọi là vô hữu kiến nắp naticarity có nghĩa là phủ nhận triệt để rốt ráo hoàn toàn tuyệt đối phủ nhận tất cả những gì mà mình không hiểu được không thấy được không chứng minh được thì tất cả những cái đó theo mình là không có cái những cái đó rất là nguy hiểm rất là nguy hiểm chẳng hạn như cái việc tưởng tượng đi một tôi không biết chữ không biết gì hết làm sao tôi có thể hình dung ra được cái cái cái cái cái cái cái cái cái, cái cấu trúc của một cái chiếc máy bay làm sao tôi có thể hình dung ra cái hiện hữu của một chiếc máy bay trên cuộc đời này thế là tôi phán rằng không có một cái cái phương tiện gì có thể bay lên trời được mà nhất là nó nặng tới mấy trăm tấn nó nặng tới mấy trăm tấn là đôi khi một cái cục đất mà nó nặng có chừng trăm gram á, thì không có cách nào nó bay lên trời mình cầm mình luyện thì được chứ còn mà nó bay suốt mấy tiếng đồng hồ là không thể nào nha mà bây giờ một cái, cái khối kim loại mà mấy trăm tấn mà nó bay lên trời mà suốt cả 15 20 tiếng đồng hồ thì tôi hỏi các vị gì chứ nếu mà trong lấy một cái não trạng của một người không biết chữ thì các vị hiểu một cách nào đây mà nếu mà mình dựa vào cái biết của mình để mà mình phán rằng tôi À, tuyệt đối phủ nhận bất cứ cái gì mà tôi không hiểu được không thấy được không chứng minh được thì đó là một cách nói quá nguy hiểm đấy nhưng mà có có đó có đừng có nói người ta ngu mà rồi không có cái đó có thiệt bằng chứng là người ta đã nhân danh khoa học nhân danh trí thức không? nhân danh thái độ ờ, của một con người tiến bộ người ta đã phủ nhận cái sự có mặt ờ, của những thứ mà bản thân họ không cách nào hiểu được không thể nào chứng minh được thí dụ như kiếp trước kiếp sau tại luân hồi báo ứng à, sự chứng đắc của các bậc thánh nhân và cuối cùng là cái cứu cánh niết bàn đây là những cái mà không thể nào mà mình chứng minh một cách điển hình cụ thể rõ ràng có thể sờ đụng được đây khi mà họ không có chứng minh được họ bèn phán một câu xanh lè đó là không có cái gì tôi không thấy không tin không chứng minh được thì cái ấy không có thật cái đó gọi là thì nattikadati nhé thì ba cái này được gọi là gia tăng thì gọi là tài kiến cố định mắc vô ba cái này là chỉ có trai cúng và bên ban hán tạng có một câu mà các vị cũng phải suy nghĩ đó là ninh chấp hữu như tu di sơn mà chấp vô như giới tử nên chấp hữu như tu di sơn nghĩa là thà tà kiến của mình mà nó bự như cái núi tu di vậy đấy không thì thôi bà con trong rừng là biết núi tu di là gì thôi tôi nói nói cho nó dễ hiểu đi mình tưởng tượng như cái núi mà Everest cái đỉnh Everest nó cao vậy đó thì ta nói thà là cái cục thường kiến của mình thì thường kiến là tin vào ba thứ là một là tin có một cái tôi à, ờ, tin có một cái thế giới vĩnh hằng tin có một đấng tối cao thì thấy vậy nên mà thà làm mắc vào ba cái đó ba cái tài kiến nó cho dầu nó có nhiều bằng cái núi Everest nữa cũng không có đáng sợ bằng là mạt chấp vô như giới tử nên chấp hữu như thì hữu đây nghĩa là thừa kiến đó còn mặc chấp vô nghĩa tử nhưng mà nhớ thả đừng bao giờ mắc vào cái đoạn kiến vô đang chỉ cho đoạn kiến cái này cho tất cả đều không đó. Ừ. thì giới tử đây đang nghĩa là cái hậu cải ừ. giới tử là cái hậu cải nó thà là tà kiến cái thường kiến nó to như cái ngọn núi còn đỡ hơn là đoạn tha là thường kiến của mình nó to như cái núi còn đỡ hơn là đoạn kiến của mình mà nó nhỏ như hột cải vì một người đã không tin gì nữa hết thì cái người đã rất là rùng rợn rất là dễ sợ nó đã không tin gì hết thì cái chuyện gì nó cũng dám làm hết cái vị có biết không còn cái đứa kia tuy nó tin có một cái tôi thường hàng bất biến nó tin có một cõi vĩnh hằng thường hàng bất biến nó tin có một cái đấng như chí tôn vô thượng nào đó thì ít ra nó, nó cũng còn biết làm lành lắm dữ không còn riêng cái tên mà nó mắc vào cái đoạn kiến rồi đó thì nó sống tệ hơn con thú nữa cái con thú ít ra nó, nó cũng, ví dụ như con chó con ngựa nó còn có nghĩa có tình không thiệt luôn đó, nó có nghĩa có tình mặc dù nó không biết cái gì thiện ác kiếp trước kiếp xa mà ít ra nó còn có nghĩa có tình còn cái người mà đoạn kiến nó cực kỳ nguy hiểm là vì sao vì nó không có phải chịu trách nhiệm những gì họ làm mà đôi khi đó họ lại được gia cố bởi cái trí khôn của một con người biết tôi nói trong trên rung có hiểu không ta alo cái con thú con cọp nó thấy ghê thì cái nhưng mà nó chỉ đọc cái chỗ là nó nó cái nào nó đi kiếm mồi thôi mà mình đã khuất tầm mắt nó rồi thì ok nha còn cái con người mà đã đoạn kiến rồi đó thì nó không có sợ tội mà đã vậy nó còn cộng thêm cái trí thông minh của một con người nữa vì tưởng tượng đi một cái thằng sát nhân mà nó được có con dao bén trong tay thì các vị nghĩ cái mức sát thương cái độ nguy hiểm của nó nó, nó đáng ngại cỡ nào không con thú dữ mình thấy nó quá trời quá đất vậy như thấy nó con cọp một con voi rừng một con trâu phi chích con trâu rừng phi châu chẳng hạn thế nó ớn thiệt mà ra nó có trí thông minh à, cái tầm hoạt động nó tới đâu thì nó stop ở đó còn cái con người mình đó, cái tầm hoạt động của con người mình mà cộng với trí khôn thì tôi không biết cái tầm hoạt động nó tới đâu bởi vì nó có thể nó nghĩ ra bao nhiêu chuyện mà động trời nó có thể nghĩ ra những cái chuyện mà để chết một hai triệu người đó đó cái trí thông minh của con người đó nha tập sự của thế giới mình thấy có những cái đầu mà coi như nó ngồi nó nghĩ ra những cái cách mà coi như nó giết người phải triệu chứ còn người dưới triệu là nó không có sướng cái tay nha ừ. đó, thì cái loại đó còn lý ta thì có nghĩa là tài kiến cố định sửa không được sửa không được Đấy. nó có những cái chi tiết cũng, cũng hơi phong thần so với mấy quý vị là tôi không có kể đó là cái cảnh giới để dành riêng cho mấy cái người mà tài kiến cố định nhưng mà nói ra đây rồi bà con thấy đạo phật sao mà phong thần quá rồi bỏ đạo mà đi nha ủa tôi có cái quan điểm thế này cái gì trong kinh điển mà tôi thấy mình chưa hiểu hết thì tôi để qua một bên chứ tôi không có có, có phải là ngồi nghĩ tầm bậy tầm bạ rồi từ đó là quan mang mấy chỗ khác không có chỗ nào tôi thấy quá cái mức của mình thì để qua bên mình đi nghiên cứu cái khác nha rồi cái kia bữa nào quẩn quẩn quay trở lại chứ còn đằng này mình liếc vô mình thấy cái đó nó, nó mình không giữ ý cái là mình phán luôn mình phán là kinh phật là này đó là tội chết luôn nha rồi. rồi cái thứ ba nó gọi là quý ba cà rana có nghĩa là gì ta có nghĩa là quả chướng đã nghiệp chướng rồi phiền não chướng rồi tới cái quả chướng chứ trong trong bản dịch ngày minh châu gọi là dị thục dị thục thì nghe nghe nghe nghe nghe cũng đối với bà con Việt Nam mình ờ, dị tục nghĩa là chín mùi chứ có thể vậy đó dị tục quý ba cá quý ba cá nghĩa là chín mùi thì tiếng hé chữ, chữ dị tục tục có nghĩa là chín mùi chứ mới vậy hết ừ, ừ. à, thục là chín mùi còn cái chữ dị ở đây đó tôi nói về cái bà con tôi nói bây giờ tôi, tôi, tôi được thù trong giặc ngoài tôi nói là chúng nó chửi nữa nó, hở miệng ra nó chửi chửi nào mà tôi dẹp cái calama tôi dẹp cái kinh tạng thì thôi nha chứ còn mẹ còn lên đây còn nhắc tới Kalama nó còn giết mình tại sao tôi nói tới chữ dị thục mà tôi lại lau cái Kalama ra tại sao là bởi vì Kalama nó là chủ tu thiền nhưng mà tôi vẫn thiết tha mong một ngày đó mỗi ngày đó trong thời gian mỗi khóa tôi về một năm tôi về đó không phải lâu đâu tôi đi tôi giao cho người khác tôi không ăn nhậu gì đó hết nha nhưng mà một mỗi khóa tu tôi về đó thì tôi mong mỗi ngày có một ít nhất là một giờ đồng hồ về giáo lý sẵn tôi bàn một số cái từ ngữ một số cái khái niệm mà bà con cứ nghe như vịt nghe sấm mà không hiểu gì hết thí dụ như chữ dị thục à, thục là chính mùi nha mùi mùi có ô á chính mùi chín rục á. Ừ, well well done cooking well done cooking nhưng mà mà tại sao có chữ dị ở đây đây cái vấn đề nó nằm ở chỗ đó nha quý ba cá là chín chín mùi mùi có ô đó mà tại sao ở đây mà ờ, cái chứng gì là tại sao có thể chứng gì thục thuộc được đồng chứng gì là sao là bởi vì mình thấy là cái chữ quý à, chữ quý ở đây nó từ chữ quý c sang có nghĩa là đặc biệt hoặc là gì là đặc biệt và có nghĩa là cá biệt à, đó, nên người dịch giả họ dịch họ dịch xác họ lấy họ giữ ra thành chữ dị ác là ác nghĩa là vậy nghĩa là đổi khác à, mình nghe mình tưởng vậy nhưng thật ra đó là cái đó là do họ dịch sát từ cái chữ quý quý ba cá là chín mùi mà quý ba cá là họ dịch từ cái khuynh hướng của người tàu chứ họ dịch gọi là họ dịch không còn rớt một sợi tóc một cọng rau nào hết gọi là họ bê nguyên một cái tủ đại tạng từ ấn độ về đó là một cọng rau ở trong trong người đại tạng rớt ra là họ cũng đè xuống họ dịch cho bằng được không có dám bỏ sót tới lúc mà nó buồn quá nó dịch gì nó dịch luôn cái tên người ta luôn ví dụ như chữ sari tá cũng dịch là thu tỉnh ác không cái giống gì cũng dịch hết mà đôi khi đó cái tên người ta giống như bên mỹ nó có một cái nhà thơ nó là white man à, white head white là cái đầu à, white là màu trắng head là cái đầu thì white head là cái tên người ta mình làm bây giờ mình đi dịch cái ông là bắt đầu lão nhân cái gì nghe nó kỳ quá nha yeah. à, thì nếu mà cái tên một ông white head mà không dịch thì tại sao mà ở đây sao để ta dịch là cái gì nhưng mà bên tàu các dịch giả xưa có của đứa dịch tuốt từng tuốt tất từng tật nha à, ló ra dịch ló ra dịch thở ra dịch dịch hết cho nên à, sẵn ở đây tôi nói cái này bà con à, mướn yêu đảng chém tôi, tôi cũng nói nha đó là kinh Phật mà đọc trong mỗi một cái ngôn ngữ đó nó sẽ cho mình một cái cảm thức khác nhau yeah dạ, cái trình độ văn hóa chữ nghĩa của quý vị là một một rồi cái khả năng ngôn ngữ của quý vị cái trình độ văn quá là riêng cái gì các vị có biết về toán lý hóa văn sử địa các vị có biết về nghệ thuật văn hóa âm nhạc hội họa cái người kiến thức càng nhiều khi họ đọc kinh Phật cái đầu họ hiểu khác nó nó, nó, nó hơi khác cái người mà khiêm tốn chữ nghĩa tin tôi đi có có cái là cái tên mà nó giỏi đó nó đọc một cái vấn đề nó đọc khác một tiếng điều tôi nó được tẹt ra nó nghe cái bài một cái bài giọng cổ mình cho là nhà quê đó nhưng mà một cái tên tiến sĩ văn học nó đọc cái bài nó nghe cái bài giọng cổ nó nó có cái mức thấm thía riêng tiêu hóa riêng của các anh nhà quê mà họ biết chữ mà đang múc móc củ co củ súng thì họ nghe cái bài mà dụng cỏ họ hiểu nghĩa khác quý vị nó, ừ. nó, không, nó nghe nó khác khác cái gì nhưng cái cảm nó khác nha đó là một cái tào lao nhất nói gì kinh phật cho nên nó chuyện đầu tiên là cái nền tảng nhận thức của anh ít hay nhiều cái kiến thức bách khoa của anh ấy ít hay nhiều nó có nó có góp phần trong cái chuyện mà anh gọi là nhận thức kinh phật mặc dù là tất cả các ờ, là bài kinh trong chánh tạng đều của chú giải như mấy mấy năm qua tôi giải các vị thấy không bà nậu tôi làm sao tôi dám giải thích kinh trời nhưng mà tôi phải lý cái bộ chú giải bằng tiếng phạn đó à, tôi coi mình đang giải cái gì thì mình tôi bây giờ à, dám giải thích kinh Đấy, à, cho nên chuyện đầu tiên là anh đọc cái bài bản kinh Phật đó bằng cái tiếng gì nha bằng cái tiếng gì tôi dốt như chó nên nhưng mà tôi khẳng định cái này tam tạng mà mình đọc bằng bản tiếng thái đó đã cho các vị một cảm giác không có giống như đọc cái bản tiếng anh tôi nói thẳng luôn là trên mình đang học nè này mà các vị đọc về bản tiếng anh đó, bản tiếng đức đó, nó không có hề giống với cái bản tiếng thái tức là tôi đang nói ví dụ là những cái thứ mà tôi biết đó, như tôi đọc được bản thái này từ là bản anh các vị đọc được bản anh các vị sẽ không thấy nó giống như bản tiếng bali đọc cái, cái bản kinh mà bằng cái tâm tình của tiếng Pali đó, đọc cái tâm mà đọc cái bản kinh Pali đó mà chúng ta sẽ có một cái tâm tình khác khác nhiều lắm quý vị nha ví dụ như cái bản chữ bản dị thục cái chữ này nếu mà các vị thấy trong bản Pali mà chữ quý ba cá nó sướng bằng trời nha nhưng mà khi mình liếc vào bản tiếng Việt thì nó hơi mệt nó mệt lắm chưa kể trong râm của mình nó đa phần là cứ là cứ, cứ biết ông Nguyễn Lăng cái giống giải gì trên đó là cũng đè Nguyễn Lăng ra mà tra Đấy mà Nguyễn Nguyễn Lân nói về cái mặt tiếng Việt là đã, đã là vấn đề trong đó trùng điệp tiếng Việt Việt Nam là phải là từ điển của Lê Ngọc Trụ Lê Văn Đức đó mới là từ điển tiếng Việt nha yeah. nhưng mà hôm nay cái cái đầu các vị bây giờ nó nói nó, nó, nó banh ba Long rồi mấy chục năm trời nó rác không tôi nói các vị thù tôi, tôi cũng phải nói nữa tiếng việt các vị banh ba Long rồi hết xài rồi cho nên các vị không có biết lê ngọc trụ với là lê văn đức lại hết nha yeah. tới ngày đức nguyễn lanh nè cho nên ấy, ở đây cái dị tục là cái gì dị tục đây có nghĩa là cái quả cũ cái sự chín mùi của cái nghiệp cũ được gọi là quả nè rồi bản tiếng Pali gọi là quý bà cái ừ. tàu ở dịch là dị tục ừ, nãy giờ chỉ riêng cái chữ dị thôi đó chỉ dị thôi đó mà tôi nói nó bao la như vậy mà cái thế nào chúng cũng chửi nó giảng kinh nói gì cho nó xa vậy ok quý vị không có thích nghe quý vị đi về cái vị ngủ các vị kiếm mấy, mấy cái bậc minh sư thiện hữu khác mà nghe chứ còn mấy cái này bắt tôi im tôi im cái nổi nha tôi không thể nào tôi im với chỗ này giảng dạ, mà bó rọ như vậy là giống như ngựa mà che hai bên như vậy đó thì quý vị đi, đi kiếm thầy khác chứ đừng có vô đây mà chửi bới mà lâm đi chết hết đi nha ok thì cái ờ, cái nghiệp chướng đó có nghĩa là mình mắc vào năm tội đại nghịch Đấy. quả chướng à, xin lỗi còn phiền não chướng là mắc vào cái gọi là phiền cái là tà kiến cố định còn cái nghiệp còn cái quả chướng ở đây là gì cái nảy mệt này quả trứng này có nghĩa là ta đầu thai bằng cái tâm ly trí tâm đầu thai ly trí Đấy, tâm đầu thai ly trí nhớ nha và sao à, tâm đầu thai ly trí ở đây nó gồm có trong đây nó rõ luôn đó chính là cái tâm gọi là quan sát vô nhân đương nhiên là quả bất thiện rồi nha tâm quan sát quả bất thiện vô nhân cái thứ hai nữa là cái quan sát quả thiện một cái là quả bất thiện một cái là quả thiện đây người không học a thì đàm thì nghe này chắc biết con rá nên tôi đành cắn răng mà tôi giải thích một tí ti nha tí ti chỗ này chứ giải rõ là tôi tới thì tôi chắc là mỗi lần bà con có một cái thiện niệm hay ác niệm nào mà nó xuất hiện trong đầu không đó là một cái tâm lành hay tâm ác thì ngay lúc đó nó sẽ tạo ra hai cái thứ quả báo cái quả thứ nhất gọi là quả tái sinh và quả thứ hai là quả bình sinh quả tái sinh chính là cái tâm đầu thai mỗi lần có cái tâm thiện tâm ác là chính cái tâm đó nó, nó tạo tạo ra cái tâm đầu thai đi kiếp sau mình đi về đâu Đấy. đó là quả tái sinh nhưng mà cái quả thứ hai là quả bình sinh có nghĩa là những gì xảy ra sau cái giây phút đầu đời cho đến lúc chết thì cái khoảng giữa ấy tai gọi là nghiệp bình sinh tiếng Pali gọi là pawatt pawatt thì tắt có quách tác có quách tá hay có quách kiệt tác nhớ nha Đó. Dạ. thì á, nếu mà các vị làm ác suy nghĩ ác thì các vị sẽ kính đáo âm thầm tạo ra một cái tâm gọi là tâm đầu thai gọi khổ gọi nôm na đó tâm đầu thai gọi khổ còn gọi theo cái từ chuyên môn của đà nó gọi là tâm quan sát thọ xã quả bất thiện vô nhân còn khi mà quý vị làm việc lành đó tôi không nói đến chuyện tu thiền nha tu thiền là chuyện khác thì tôi đang nói thập thiện đó ừ. làm việc thiện mà bằng tâm này thì tâm thiện dục giới đó vì tâm thiện nó có nhiều tâm thiện dục giới tâm thiện sắc giới tâm thiện vô sắc mà thiện sắc và thiện vô sắc đã dành cho mấy người tu thiền mình chắc một ngàn kiếp đó mình chưa có đụng tới mấy cái tâm đó đâu dẹp đi giờ nói tâm thiện dục giới này khi mà các vị có một cái tâm thiện dục giới có nghĩa là là cái tâm thiện mà nó khiếp khiến như quý vị làm các việc làm mà liên hệ tới năm năm năm năm dục ví dụ như ờ, mắt ờ, cần đến mắt tai mũi lưỡi thân đó cái việc thiện đó được gọi là thiện dục giới à, còn cái thiện sắc giới là như thuần tí gắn kết với cái chuyện tu thiện sắc giới còn thiện vô sắc là nó như thuần tí nó gắn kết với cái tâm thiện vô sắc giới cái đó chỉ trên mây thì nó chỉ trên cái tâm thiện dục giới là những cái tâm thiện mà có mặt để cho ta làm những cái việc mà nó liên hệ tới năm dục nói năm na như vậy năm năm tầng đó à, năm tầng và cái quả báo nó cũng là có liên hệ tới năm tầng đó gọi là tâm thiện dục giới nó liên hệ dán hay là trực nha dán hay là trực tiếp tâm thiện dục giới đó là nó nó nó nó, nó nó bản thân nó nó nó, nó, nó, nó, nó, nó y cứ trên cái gọi là một là cõi dục hay là y cứ trên cảnh dục ba là cái quả có ít nhiều có liên quan mà đó là nói nói một cách tương đối rồi đó chứ còn mà quý vị học a thì đàm thì các vị sẽ hiểu thêm nha thì là khi mình có một cái tâm ác thì chính cái tâm ấy nó tạo ra cái tâm đầu thai à, cái tâm đầu thai cõi khổ và khi mình có cái tâm thiện thì nó sẽ tạo ra cái tâm đầu thai cõi vui nhưng mà cái đầu thai cõi vui nó có hai trường hợp một xin lỗi nó có ba trường hợp một là ngày xưa chúng ta làm phước bằng cái tâm thiện mà có trí tuệ đi cùng thì bây giờ chúng ta sẽ đi đầu thai bằng một cái tâm đầu thai mà có trí tuệ đi cùng cho nên sinh ra làm cái người có khả năng đắc đạo đắc thiền đắc đạo quả thiền định thần thông đó gọi là cái tâm thiện ngày xưa đó là mình đã làm thiện bằng cái tâm lành mà có trí đi cùng thì bây giờ sinh ra mình cũng đầu thai bằng cái tâm mà có trí đi cùng rồi cái hẹn thứ hai nữa là, là ngày xưa mình làm phước cũng dữ dội lắm nhưng mà có điều là uh, không có trí đi cùng Đấy, không có trí đi cùng thì bây giờ sinh ra cũng làm bác sĩ kỹ sư nhưng mà đụng tới vấn đề mà thuộc về tinh thần tâm linh mà có như cái chuyện mà tế vi là quyền nhiệm là trên trời trên mây đó là trừu tượng đó là mình chịu chết là bác sĩ kỹ sư ok toán lý quá văn sử địa chúng ta làm rót rót rót, rót nhưng mà đụng đến cái cõi tâm linh đó là nó đơ cái đầu liền nó tới cái chỗ đó nó thoát liền à, nó nó chạm thoát nó chạm cái trần liền nha đó là hạng thứ hai còn cái hạng thứ ba đó là cũng là do cái lập các việc làm nhưng mà cái đối tượng hạn chế mà cái tâm của mình nó cũng quá hạn chế nha có nhiều thuyết cho rằng đó là quả dư sót của một cái tâm chuyện lớn có trường hợp cho rằng đó là là, là trường hợp mà cái đối tượng mình là cái việc bản thân cái việc phước cái việc công đức mình làm quá nhỏ mà đối tượng cũng quá tầm thường à, cái tâm mình á, thì cũng cái việc mình làm quá nhỏ mà cái tâm mình cũng quá nhẹ mà cái đối tượng cũng không ra gì tôi tạm ví dụ như là ừ, mình đứng trên bên bên bên cái bờ bên trên cái miệng cống rồi mình thấy có miếng eh, bánh mì khô nằm nó thấy có con chuột nó bò ở dưới mình đấy thì mình hất xuống mình đá xuống cho nó ăn tiện chân thì đứng ra nó không phải đậm từ hết mình nó tiện cái chân nó tiện chân thay thấy miếng bánh mì nằm nó cũng dơ dơ mình đá cái sẵn cho nó ăn luôn thì con chuột nó phải là đối tượng gì ghê gớm mà cái, cái chuyện mà miếng mà bánh mì dư mà giờ rớt cái đất cái miếng nó cũng phải là là một cái tặng phẩm ghê gớm và cái tấm lòng của mình lúc đó mình ăn nó bánh mì nó cũng phải là một cái tấm lòng ghê gớm và là một lòng hào sản đáng quý cao siêu màu nhiệm gì hết thì ba cái nó tầm thường đó đối tượng tầm thường tâm trạng tầm thường và cái hành động nó tầm thường thì nó sẽ cho ra những cái quả không có đáng kể không? thì cho nên tôi nói rằng là cái quả lành nó, có ba quả lành dụng giới nó có ba một là sanh ra làm người có trí tuệ đủ để đắc đạo quả thiền định thứ hai là làm cái người học hành thông minh nhưng mà không có chạm vào cái cảnh giới cao siêu được thì cái hạng thứ nhất gọi là hạng tam nhân hạng thứ hai gọi là hạng nhị nhân à, còn cái hạng thứ ba nó gọi là hạng vô nhân có nghĩa là những cái người mà sinh ra mà tàn tật bẩm sinh ví dụ như bệnh ờ, nó kêu là tâm thần động ảnh à, đất nước vậy là tâm thần đồng ảnh mỹ này kêu là down syndrome tâm người một mặt cả mấy cái việc công râm có biết bệnh đó không ta alo các vị vị vị vị vị có biết cái, cái người down syndrome không tâm người mà cái mặt nó giống nhau nó đờ đờ đờ, đờ vậy đó uhm, nó cứ đờ đờ vậy đó ngủ hết lớp lớp nó ngủ hết nó gương quá rồi hoặc là những cái loại mà tâm thần bẩm sinh á cái ăn rồi nó cứ cái, cái, hôm nay ngửa mặt nhìn trời nghe ta hư ảo nghe đời phù du cái loại đó, đó ăn cứ cười cười cười vậy đó hôm nay trời nhẹ lên cao tôi buồn mà chẳng hiểu vì sao tôi buồn Đấy, như vậy thì cái thứ đó nó được gọi là tâm thần à, thứ đó nó còn tệ hơn cái loại nhị nhân cái loại tam nhân là có thể đắc được thiền định đạo quả cái đầu của họ nó có thể làm việc đến đến những cái đề tài mà sâu kính tế nhị trừu tượng à, rồi cái hạng thứ hai là mà làm chỉ nó chỉ giỏi được trong cái cái sinh hoạt thường nhật của xã hội loài người còn hạng thứ ba là coi những cái dạng gọi là phế liệu phế liệu đồng nát mang thân người cho vui vậy thôi chứ còn là dạng phế liệu đồng nát nha thì trai thì như vậy cái quả chướng ở đây là cái gì có nghĩa là đầu thai bằng cái tâm ve chai à, tâm đầu thai ve chai nhớ nha tâm ve chai có nghĩa là um, phế liệu cũng là làm người nhưng mà coi như là cả đường đạo lẫn đường đời đều nothing không có làm được đường nào hết đường đạo là không có hiểu được những cái gốc sâu kín của chánh pháp không có thể chứng đắc thiền định đạo quả còn đường đời là ba cái khoa học nghệ thuật gì đó là mình cũng ao luôn cũng khỏi biết luôn chỉ còn lại cái thứ ba là mình chỉ có khả năng là chỉ có được cái thứ ba là hình dáng giống con người rồi biết ăn kiểu con người biết cầm đũa nước miếng chả thì biết lao lao rồi nó ghè ngày biết lao lao lao trét bay bạ bữa ra khác hơn khá hơn con khỉ à, cái gì biết gặp má gặp ba biết kêu ma ma ma ma biết kêu chứ khỉ là biết kêu đó nó khác một chút vậy thôi chứ còn coi như là cái quớt luôn nghe Ừ. thì cái chính cái tâm mình đi đầu thai bằng cái tâm nào thì cái tâm nó nếu mà cái tâm nó tâm cao cấp cái tâm nó có trí đi cùng thì quá ngon còn tối thiểu cũng là cái tâm của cái người mà nhị nhân có nghĩa là không đắc được nhưng mà họ uh, gọi là chỉ thua cái là không đắc được thôi đắc chứng thì nên đâu quả chứ còn việc gì họ cũng làm được hết học đạo rồi kinh điển thông suốt rồi, rồi ý, bác ngoài đời thì bác sĩ kỹ sư rồi kiến trúc sư luật sư rồi họ làm tốt tuột tuột nhưng mà không có chạm được cái, ví dụ mà đắc chứng thì định đạo quả thôi nha đó thì cái đó là đỡ nhưng cái hạng thứ ba trong đây nói rõ là cái quả chướng ở đây đó có nghĩa là chỉ cho cái người mà đầu thai bằng cái tâm mà tâm tàn tật cái, cái tâm của mấy người mà gọi là tâm thần bẩm sinh bị tâm thần bẩm sinh à. nhớ nha gọi là quả chướng đó như vậy thì đây là sáu trở ngại trở ngại đầu tiên là bị nghiệp chướng cái thứ hai đó là phiền não chướng thứ ba là dị tục chướng tức là quả chướng đó quý vị ở đây ghi giùm tôi quả chướng ở đây có nghĩa là đầu thai bằng cái tâm à, cái tâm mà tâm của người tâm thành á ừ, tâm mà người với người bị gọi là gọi là gì tự bế bẩm sinh ừ, cái người mà bị tâm thần bẩm sinh nha rồi cái thứ tư là cái gì là không có niềm tin ở đây phải hiểu là chánh tính không có chánh tính à, không có chánh tính có nghĩa là sao tức là họ không có tin được họ không có biết và từ đó cũng không có tin được chánh pháp ở đời họ không có tin họ không có tin bốn chuyện sau đây thứ nhất họ không có tin rằng mọi thứ ở đời là khổ dầu là được làm vua được làm trời ngọc hoàng thượng đế thái thượng lão quân diêu trì dương mẫu gì đi nữa thì tất thể là đều là khổ hết cho nên họ không tin được cái chuyện đó à, chỉ biết ăn ngon ngủ yên để khỏe rồi như như cái con gì vậy đó thứ nhất là họ không có tin được là mọi thứ đều là khổ thứ hai họ không có tin rằng đó còn ừ, khi mọi thứ là khổ thì hãy mình thích cái gì cũng là thích trong khổ cái niềm tin thứ ba là muốn hết khổ thì không có thích nữa cái niềm tin thứ tư là họ không có tin trên đời có cái đạo giải thoát giúp cho mình hết khổ đó là một cách phân tích cách phân tích thứ hai đó cái, cái niềm tin đây là họ không có tin vào những cái chuyện sau đây thứ nhất họ không tin rằng mọi sự ở đời do duyên mà có có rồi phải mất cái thứ hai họ không có tin rằng mình phải chịu trách nhiệm trăm phần trăm những gì mình nói làm và suy nghĩ cái thứ ba họ không tin rằng mọi hạnh phúc và đau khổ ở đời đều do ảo giác mà ra cái thứ tư họ không tin rằng cái đời sống ừ, có chánh niệm và trí tuệ là cái đời sống an lạc đời này và cứu cho cái cứu cứu cánh giải thoát để mai sau mà không tin bốn điều này thì cái đó được gọi là thiếu cái niềm tin nha còn các vị có tin mà ông bia bà bia tin đạo nó kia tôi không ý kiến nhưng mà niềm tin ở đây là tin như vậy bởi vì tôi xin đoan chắc một điều bà con có được một trong những cái niềm tin mà tôi vừa nói là cuộc đời bà con khác đi nhiều lắm người bị khác đi nhiều lắm nha bởi vì tôi nói là một lần nữa nha tôi có là ai hoặc là những vị bạn giảng sư quý vị nghe có là ai cái chuyện đó theo tôi nó không quan trọng bằng các vị nghe được cái gì nha nhớ cái đó các vị nghe được cái gì cái đó mới quan trọng thì nếu mà những vấn đề giáo lý quan trọng mà các vị nghe được hiểu được tôi tin chắc là nó giúp cái vị thay đổi đời sống rất là nhiều chẳng chẳng hạn như cái vị tin thế này à, mọi sự ở đời là khổ thích cái gì cũng là thích trong khổ muốn hết khổ đừng có thích trong khổ nữa sống bằng ba nhận thức ấy chính là con đường thoát khổ với niềm tin sắc son và bốn cái sự thật ấy chắc chắn đương nhiên cố nhiên mặc nhiên dĩ nhiên tất nhiên là đời sống của vị sẽ có những thay đổi rất lớn rất rất lớn dầu các vị vẫn đang tiếp tục nghèo hèn mỗi ngày vẫn cầm một cái cọc giấy số trên tay ờ, và coi như tối về ăn mì gói à, khuya đói khuya đói bụng vậy là chỉ mở nước má ra uống cầm canh rồi đi ngủ tiếp sáng ngày bất chấp nắng mưa đi bán vé số tiếp tục nhưng cái tâm tư của cái cái người đó lúc bây giờ là nó, nó an lạc lắm nó an lạc lắm nó xui chỗ là vì các vị không có đủ cái phước duyên ba la mặt các vị không có tin đến chuyện đó các vị không có tin các vị phải tu bằng cách là nương đổ nhờ cậy người khác có nghĩa là phải kiếm thầy bà tăng ni chùa miễu quỳ lại khấn chạy xì sụp rồi tùm lum hết các vị mới yên vậy các vị không có tin rằng đó đời sống chánh niệm và trí tuệ là đời sống an lạc bậc nhất một đời sống gọi là wireless không có cần dây giống mình chúng ta là một đứa bé chúng ta đã được cắt cuốn rúng rồi biết được chánh pháp biết được đường tu thì chúng ta đã là đứa bé cắt cuốn rúng lúc đầu thì nhờ mẹ đút cơm nhờ mẹ cầm cái bình cho bú nhưng mà sẽ về sau sẽ có một ngày tự mình đi bằng chân của mình tự mình ăn bằng cái miệng của mình và tự mình kiếm sống bằng đôi bàn tay của mình thì người học đạo y chang như vậy buổi đầu sơ cơ thì nhờ nhờ thầy bà tăng ni chùa miễu chuông tượng các cái nhưng phải có một ngày mà bà con tự đi bằng đôi chân của mình vì các đấng như lai chỉ là người dẫn đường mà thôi cái người cầm đuốc là phải làm mình hoặc là mình phải nhìn nương theo ngọn đuốc của ngài nhưng mà mình phải đi bằng đôi chân của mình nha chứ không có thầy bà nào mà cổng mình được nếu mà các ngài cổng mình được thì các ngài cổng sạch không còn sót một mạng nào trong cái hành tinh này hết nhưng mà khổ nổi cổng cổng không nổi mẹ có thể cổng con bà có thể cổng cháu nhưng mà các bậc thánh không thể nào cổng phàm vui định đến cái cực cảnh giới giải thoát được nhớ cái đó nha Ừ. cho nên ở đây cái niềm tin ở đây là phải là niềm tin chánh tính niềm tin đi đôi với trí tuệ chứ còn cái thứ mà tin tà lao với đau đó cái thứ là thua nha và tôi đã nói không biết là bao nhiêu lần mà các vị cứ đơ đực cái mặt đó, đó đó là ngay cả cái chuyện tầm bậy nhất vũ trụ đó là cái chuyện nam nữ mà mình đến với nhau nó dễ quá mình lấy nhau dễ quá thì mai này mình cũng sẽ xa nhau rất dễ thì đối với niềm tin tôn giáo cũng vậy chúng ta đến với phật một cách rất là đơn giản không có người rủ một cái chùa mình cũng sáp vô mình cũng khấn cứ quỳ lại xì sụp rồi móc mớ bạc cắt nhét vô cái thùng cốc đất không rồi khấn giá rồi có chùa thì cho mình xin xăm rồi cho mình ghi tên thẻ cầu quả cầu siêu vậy là xong rồi đó nhưng mà nếu mà các vị định Phật pháp mà nó đơn giản như vậy đó thì mai này các vị bỏ đạo Phật dễ như là mình búng bóng tay vậy đó. nha đằng này mình đến với đạo mình phải nghiên cứu mình phải tìm hiểu mình phải lắng nghe mình phải có tiêu hóa mình phải có cái thấp thía nhất định đấy thì mai này trời có sập xuống mình có bị đốt ra to đi nữa thì mình vẫn là một người phật tử đúng nghĩa và tôi nhắc lại một lần nữa ở đây đức phật không hề có cái ý mà ngài muốn thu nạp đệ tử không ngài không có ý muốn dụ dỗ ai theo ngài ngay lúc ngày còn sống là ngày nó không thèm rồi bây giờ ngày tập rồi mà ngày, ngày, ngày làm sao mà còn có chuyện đó nha nhưng mà có một điều đó là tin vào Phật không phải là tin một cái cá nhân một con người một ông hoàng Ấn Độ đi tu 26 thế kỷ trước mà tin Phật là tin vào cái lẽ thiện ở đời mà ngài là cái người đưa ra những đề nghị sống thiện nhớ nha chứ còn tin Phật mà cái kiểu mà tin một cá nhân là chết rồi ví dụ như hôm nay mà nói ông Albert Einstein hay à, là ờ, ông ông ông ông ông Oppenheimer cha đẻ của của cái ờ, cái cái cái, cái bơm H ờ, của Mỹ hay là ông ông ông Stephen Hawking à, thì mình thương kính họ không phải là mình thương kính cái, cái, cái một cá nhân bằng xương bằng thịt mà mình thương kính cái cái cái sự nghiệp tinh thần tâm linh những cái đóng góp công nghệ những đóng góp về kiến thức khoa học của họ để lại cho mình chứ còn cái thân xác của họ có ở đâu ở đây cũng vậy tin phật thờ phật là mình tin vào cái lẽ thiện ở đời mà ngài là cái người không phải là đức phật không phải là người tạo ra ngài không phải là người tạo ra ngài không phải là tạo ra các nguyên tắc sống thiện mà ngài là những người phát hiện bởi vì trước phật và sau phật không có ai làm được cái chuyện đó hết có nghĩa là ngài mở ra cho mình thấy con từ đâu tới con sẽ về đâu con là ai và bây giờ con phải làm gì tôi giống như con thú rồi đó, nhưng mà tôi có đọc một ít về các tôn giáo lớn thì tôi có đọc Talmud của do thái tôi có đọc uh, lão giáo uh, tôi lão giáo như kiểu liệt tử dương tử nam hoa đạo đức tôi có đọc tôi có đọc thánh kinh của cơ đốc tôi có đọc kinh Koran của ờ, do hội giáo rồi ba cái sấm giảng của đức quỳnh giáo chủ rồi như là bên ba cái mà mà thi văn mà, mà, mà gián bút thì có cao đài đó đọc tút tuần tuột còn còn mà kinh điển của ấn giáo thì tôi phải nói là chắc là trong trong mấy người tôi quen kể cả tăng ni phật tử không ai đủ bằng tôi kinh ấn giáo tôi có một blog như tâm tạng vậy đó ừ. nhiều lắm đọc để làm cái gì thay vì đọc tào lao nó giải trí tôi đọc cái đó để con họ nói cái gì thì tôi thấy không có cái gì mà qua được kinh phật hết cái con đường giải thoát bởi vì chuyện đầu tiên kinh phật phải cho mình cái gì cái chuyện đầu tiên cái kinh phật là đức phật sẽ đưa ra một cái gọi là cương lĩnh đầu tiên là gì xác định mọi thứ đều vô thường vô ngã mọi thứ do lắp ráp nên gọi là vô ngã mọi thứ không bền nên gọi là vô thường cái đó là cái cái tiêu ngữ đầu tiên của đạo Phật cái ngữ đầu tiên là hai chữ vô vô ngã vô thường đấy cái điều thứ hai đó là ngài dạy rằng con sống tỉnh thức chánh niệm thì con mới biết cái gì nó đang xảy ra cái gì nó đang xảy ra nó cũng chính nó giống hợp như những gì đã xảy ra và sẽ xảy ra nhớ nha cái chánh niệm nó, nó, nó, nó ghê lắm chánh niệm là tỉnh thức trong phút hiện tại nhưng mà khi ta biết rõ cái gì đang xảy ra thì ta cũng hiểu ngầm là mọi sự đã xảy ra và sẽ xảy ra cũng giống y chang như vậy đồng thời à, đồng thời ta như thế nào thì người khác cũng như vậy cho nên nó trong bài vô ngã ngày nói này các tiền kheo phàm tất cả những sắc quẩn thọ quẩn tưởng quẩn hành thức hành thức hành quẩn hành quẩn thức quẩn quá khứ hiện tại vị lai xa gần thô tế thắng liệt tất thảy đều vô thường cái gì vô thường thì cái đó là khổ này các tỳ kheo cái gì là khổ cái là vô ngã này các tỳ kheo nếu năm quẩn là của các ngươi thì các ngươi có thể điều động sai sử yeah nguyện ước cho chúng hãy như thế này đừng như thế kia đừng có bị già bị đau bị chết muốn không được thương phải xa ghét phải gần nhưng mà chuyện đấy không bao giờ có thể xảy ra khi nhân viên hội đủ thì à, cứ hãy, hãy nhân viên hội đủ là có xâm mà hãy có xâm mà hãy có già có bệnh có chết hãy có thân thì phải bị gọi là muốn không được rồi phải bị cái cảnh thương phải xa gạt phải gần đó là cái quy luật đương nhiên nhớ nha nó có đó gọi là vô ngã đó thì cái đó là là, là, là, là một cái người mà coi như là, là, là gọi là hiểu được cái đó đó hiểu được cái thành tựu được cái trí tuệ như vậy đó thì uh, an lạc hơn nhiều lắm quý vị an lạc hơn nhiều cái niềm tin đó mới gọi là chánh tính nha tiếp theo là gọi là mà cái người thiếu thiếu cái niềm tin đó được thì coi như là bị bắt trong cái trở ngại rất là lớn làm sao phát triển trong thiện pháp được tiếp theo là không ước muốn các vị có còn nghe không dạ rồi ở trong ờ, bắc tông bên bắc tông nó có cái từ gọi là ít thân tika tức là nhất điểm đẹp có nghĩa là người hết hy vọng trong cái đường thiện nó từ cái chữ x sáu là hy vọng mà antica là kết thúc ừ. x sáu à, cộng với cái antica nên là hết hy vọng nha hết hy vọng ừ. vô phương tiếng việt nam là vô phương phải người vô phương thì ở đây đó nó có cái từ đó là không ước muốn là sao à, cái kia là người hết hy vọng còn ở đây ách sanh đi ca nó lại nghĩa khác có nghĩa là cái người mà còn có cái hy vọng còn có cái lòng mong đợi ở trong thiện pháp trong cái sự tiến bộ trên cái con đường giải thoát giác ngộ nhớ nha thì cái gọi là chandika mà mình ách chandika là cái người không có màng cái gì cái chuyện đó không có màng nhiều người trong room này đó là học ba mớ đọc sách ba mớ nghe tưởng cao siêu đó Ồ, tôi sống cho tôi tôi thấy cái chuyện mà còn cầu giải thoát là cũng là còn thấp còn tham tu là phải buông hết này buông hết thì nếu mà cái người đó mà họ ngồi trước mặt tôi mà họ nói vậy tôi sẽ hỏi họ ngược lại nói như vậy đó nếu mà nói rằng tu mà cầu giải thoát mà cái cầu đó nó là nó là tầm thường nó là cái chuyện gọi là không nên đó thì tôi hỏi thiệt ông như vậy theo ông là giới định tuệ không mới cần đúng không tại vì đã nói mình tu không mà cần cầu mà phải không rồi thì ông tưởng tượng nếu mà ông là môn sư mà ông phát biểu như vậy thì, thì có nên không còn nếu ông là một người cư sĩ phật tử đó mà ông phán như vậy thì ông là phật tử là cái gì còn nếu ông nói không tôi không là phật tử nữa gì ông đừng nên lên tiếng ông nên tiếng giống như ông đi ông đi đại tiện mà trong sân chùa vậy đó. ông hiểu không nếu ông phủ nhận ông là phật tử đó mà ông đi phán như vậy đó là, là chỉ là cái người mà, mà đi đại tiện lên sân chùa thôi còn nếu ông là một người tu một sa môn một người xuất gia một người phật tử mà ông phán như vậy đó thì vậy ông đang tu theo cái gì nha yeah cho nên tôi, tôi sẽ viết một bữa nay tôi phải dạch cái này ra là bởi vì có nhiều người là cũng đọc ba mớ ba cái mà răng ờ, quân sạc nè rồi Krishna Makti nè rồi đọc ba cái thiền tông đốn ngộ mấy cái ngữ lục của bên bắc truyền của tàu ấy không mà nhất là mấy cái đó pha lại là, nhỏ tôi quắc luôn tức là Krishna Makti Krishna Makti rồi ờ, ba cái trường phái Danda Hippie rồi uh, Henry Miller rồi có một thời Bùi Giáng Bẩm Công Thiện rồi vậy đó thả pha vô cái nhỏ mát luôn rồi nói chuyện giống như là là trên mây vậy đó tôi rầu cái thứ nói ra nó nặng cái nhìn đóng phân còn về còn còn hay hơn nhìn mặt họ bây giờ họ phá không mà nhớ không ừ. nó đáng hiểu dùng cái đó à, cho nên cái cái Chanika này nó cũng là một cái vấn đề lớn nên là mình sống ở đời mình không có hy vọng như vậy thì tôi khuyên đi chết đi em làm trùng làm dế bây giờ làm người phải có cái lý tưởng cho nên ở Chanika đây mình phải dịch là có lý tưởng nha yeah. có lý tưởng hướng tới nha còn cái kiểu mà khư khư chấp chặt đó là chuyện khác khư khư chấp chặt là một chuyện khác nhưng mà nó sao sống không có lý tưởng lại là cũng là sai nha đại phần là trung đạo không có khư khư chấp chặt à, cái là phải vậy phải vậy nhưng mà nói rằng tất cả đều không cũng là một cái cực đoan nha một cái cực đoan một cái extreme mà mình tu là mình ung dung ngay nhánh giữa mà đi nhớ không ung dung ngay nhánh giữa mà đi phải có lý tưởng là sao phải biết rõ rằng mình cần sửa cái gì mình cần thêm cái gì mình cần bớt cái gì chỗ nào cái gì là cái mình cần phải đạt tới cái gì là cái mình cần phải vượt qua biết trong rung có nghe kịp không ta biết rõ cái cái gì cần thêm cần bớt cần chỉnh sửa cái gì cần đạt đến cái gì cần vượt qua đó thì cái đó được gọi là là tu có lý tưởng nha chứ còn mà không có mong gì hết là tà cái vị tưởng tượng cái vị đẻ ra một thằng con mà nó không có biết ta cái gì hết nó ăn rồi cái nó cứ nằm nó thở dài thường thường cái nó mệt nó ngủ nó ngủ xong vậy nó móc từ bá nó đọc nó đọc rồi nó từ lên giường nó lê cái mông nó qua bên bên salon rồi salon nó trở qua võng võng nó lê lên lê cái mông lên sofa này má có gì ăn chưa đói bụng nó quất bụng xong nó hỏi rồi khỏi rửa chén thôi hả cái nó le quanh giường nó nằm nó ngậm cái tâm nó đọc báo rồi nó mở máy nó chơi game rồi nó qua nó coi tivi coi tivi xong nó ngồi nó ngái như là cái con heo nọc vậy đó xong rồi nó rồi bắt đầu nó ngủ một giấc rồi nó dậy má có gì ăn không có bị tưởng tượng cái bị đẻ ra thằng con như vậy đó bị nghĩ sao hả đó đó là cái kết quả của mấy người mà cao siêu tu là bất hy cầu là tu là gọi là phấn hạ không chấp đủ làm đã gọi là cái hạn đó, đó nó đẻ ra cái loại như vậy nha những cái ăn là nó tự lên nó lết rồi bên kia bên kia nó lết qua bên nọ à, lúc nó cho thấy mới thấy nó, nó, nó, lúc nó mới đã thì đó đẻ rằng bậc là lúc là nhục thân bồ tát à, là thời mặt pháp là cái mặt đó đó tức là cứ ngậm cái tâm nó lết từ này qua bên kia nó không có chấp cái lòng nó không còn hy vọng gì hết để hy vọng là chắc mà à, cho nên nó không có màng gì hết thì ráng nếu mà tiếp tục giữ suy nghĩ đó ha thì tôi cũng cầu nguyện cái việc quốc cho chừng năm thằng như vậy các bạn biết cái nhục thân bồ tát nó đã cỡ nào nha rồi sống phải có cái lý tưởng hướng tới nha rồi rồi cái cuối cùng là phải có cái trí tuệ mà sáu có trở ngại này là gì là trong đó cái thứ sáu là không có trí tuệ đấy trí tuệ là gì trí tuệ là cái khả năng biện biệt biết cái gì nên cái gì không nên biết tiến biết thoái biết dừng cái này nên nè cái này không nên nè biết tiến có nghĩa là làm sao đi tới nè làm sao mà biết cái gì có thể dẫn đi tới biết cái gì có thể đẩy đến sự tụt lùi và biết lúc nào là lúc nên dừng lại biết lúc nào là lúc cần phải bước đi biết rõ mấy cái điều đó biết đi biết dừng biết tiến biết thoái biết nên không nên đó tiếng thoái đi dừng lên sáu cái biết rõ sáu cái này thì được gọi là có trí tuệ nha biết rõ biết rõ như mà học tôi nói về kinh sông tầm đó. tức là trước lúc mà giác ngộ bồ tát tách đạn ngồi trong rừng sâu khổ hạnh lâm người suy nghĩ con người gồm có hai phần thân và tâm mà cái thân là dẹp qua bên không có gì để nghĩ mà cái tâm trong cái tâm nó chỉ có hai thôi đó là thiện và ác kể từ bây giờ ta sẽ sống với cái thiện khi phát hiện cái gì là bất thiện ta bỏ đó. cái suy nghĩ đó chính là trí tuệ đó. gọi là trạch pháp trạch là lòng lựa chọn đó. quý chị giác là lựa chọn đó. Ừ, là lựa chọn biết nhưng mà pháp tu rất là đơn giản kể từ bây giờ ờ, cái gì ác thì ta không có giữ nó lại ờ, chỉ vậy thôi ta sẽ phát triển cái gì là tốt đẹp ừ chỉ vậy thôi chứ không có làm chuyện thứ ba tức là tức nghĩa là biết nó là ác thì không có sống với nó nữa không? còn cái gì là thiện thì phát triển cho nó thêm nữa chỉ vậy ừ. cái đó gọi là trí tuệ gọi là trịch gọi là trạch pháp giác chi đấy. như cái hành giả tu thiền chỉ thiền quán cũng vậy tu thiền chỉ chỉ tập trung hơi thở tập trung vào màu sắc đất nước lửa gió xanh vàng đỏ trắng thì không ánh sáng nhưng mà phải có trí tuệ biết bây giờ mình đang ở trong tình trạng nào đây rồi tu thiền quán cũng tu tứ niệm xứ cũng vậy cũng biết là cái cái này nên cái này không nên cái lúc nào lúc nên đi lúc nào lúc nên dừng lúc nào tiến lúc nào thoái biết ừ. tôi nói vắn đắc như vậy trí tuệ là vậy đó thì trí tuệ nó có ba nguồn tức là văn tư tu văn có nghĩa là học hỏi lắng nghe đọc từ người khác gọi là văn tư có nghĩa là khả năng tự thống thía gặm nhấm tiêu hóa với riêng mình gọi là tư còn tu tức là những cái thành cái khả năng trí tuệ mà có được từ cái việc là tu tập samatha và vipassana bởi vì ừ, cái biết mà từ cái samatha và vipassana nó hoàn toàn không có giống như cái biết mà do mình học hay là do mình ngồi mình suy tư mình lý luận mình suy diễn nha cái biết của một người mà đắc thiền định thành tông gọi là cái biết của một người mà đắc thiền định thành thành đắc đạo quả cái cảnh giới của họ và nó là cao vời vượt khỏi cái tầm nghĩ cái tầm nhìn lý luận của những người mà cấp thấp nha rồi thì nếu mà mình không có gọi là gọi là sáu cái này là bị bắt và sáu cái này thì được gọi là sáu cái trở ngại một là nghiệp chướng phiền não chướng quả chướng thiếu niềm tin thiếu lý tưởng và thiếu trí tuệ nhớ cái đó rồi tiếp theo là kênh 87 kênh 87 thì là nội dung cũng chỉ là nói gọn lại kênh 86 ở đây Đức Phật ngày dạy rằng một cái người mà mắc vào ờ, năm uh, cái tội đại nghịch rồi gì nữa ta là năm rồi phải không rồi cái thứ sáu nó là thiếu trí tuệ thiếu trí tuệ này tôi mới vừa giải thích đó. thiếu cái trí tuệ cũng đặt kiến được gì rồi qua 818 uhm. tám là kinh không ưa nghe tức là ngài nói rằng là cái người mà mắc vào trong những cái điều sau đây đó, thì dầu cho như lai có ra đời dầu chánh pháp có được thuyết giảng ở đời thì cái người này cũng không có thu hoạch được lợi ích gì hết thu hoạch lợi ích đừng có nói là ăn chim lợi lạc nha chỉ riêng lợi một chút ít lợi ích cũng không có là vì sao là vì khi đấng như lai ra đời khi các như lai khi chánh pháp được thuyết giảng ở thế gian mà trong khi mình á, là sao ta à, không có thích nghe không có lắng tai không có gọi là tìm hiểu không có thích nghe có nghĩa là sao bởi vì á, là mình à, tôi đã nói không biết bao nhiêu lần chúng ta sanh ra đời chúng ta có mặt ở đời này bằng những cái vốn liếng hành trang bằng cái nền tảng ừ, bằng những nền tảng mà mình đã mang theo từ nhiều đời kiếp nha yeah các vị đừng có nói với tôi là tai lỗ tai của tôi tôi thích thì tôi nghe sai biết đừng có nói đến đạo pháp đừng có nói đến vấn đề tâm linh tinh thần cạo xỉu nói chuyện ngoài đời đi các vị mà nhà quê các vị đâu có nghe ba cái tính phòng đâu có nghe ba cái opera được các vị đâu có nghe cái hòa tấu giao hưởng nổi đúng không Đấy các vị là chỉ có cải lương tài tử mấy nhì mấy đẩy hạt dặm ba cái mà hạt sẩm trầu văn tứ phủ gì đó thôi chứ các vị làm sao mà nghe nổi ba cái là, là giao hưởng ba cái opera rồi nghe không nổi nha nhá đó thì nói gì ở trong Phật pháp quý vị nói gì là trong Phật pháp bằng cái nền tảng nào mà các vị có thể thích nghe được chánh pháp lát nữa phần dưới có cái lạnh xương sống lắm cái cuối cùng là lạnh xương sống là tôi, tôi sẽ nói tôi sẽ dành nói nhiều về chỗ đó nha không phải cái, cái tay mơ nào cũng nghe được chánh pháp nha không phải nghe và chưa kể nè thứ nhất là mình không có thích nghe chánh pháp thứ hai cái thứ hai này mới đuối nè chúng ta có hai cách tìm đến với chân lý một là mình thích hiểu vấn đề như nó là tức là hiểu đúng sự thật hai là mình hiểu vấn đề như là mình muốn tôi nói một tỷ lần cái, cái, cái, cái hai cái công thức này mà mình quý vị cứ đơ ra đọc đi còn nhớ không chúng ta ở đời có hai hai cái, cái cách để để mà mà đến với chân lý một là hiểu vấn đề như nó là à, nó là sao thấy như vậy cách thứ hai là mình hiểu vấn đề như mình muốn cho nên khi nói đến cái chuyện mà lắng nghe chánh pháp nó cũng cũng có liên quan đến hai cái câu đó thứ nhất là khi Phật thuyết pháp ở đời chúng ta có thích nghe hay không là bởi vì chúng ta thường chúng ta nghe cái mình thích chúng ta thường có khuynh hướng tìm đến cái mình thích hơn là đến cái mình cần tin tôi đi có thường chúng ta có khuynh hướng tìm đến cái mình thích đấy cho nên khi chúng ta không có được một cái nền tảng một cái cơ sở tâm linh tâm lý tinh thần để mà có thể nghe được những cái nó cao hơn cái tầm với của mình nó cao hơn cái tầm mắt của mình nó cao hơn cái tầm nghĩ của mình nó cao cao hơn cái cái trần bay của mình trong nước biển có trần bay không ta Ủa, thì cái từ trong nước mà tôi xài mà trong nước trong nước nó hiểu, hiểu, hiểu cái tầm cái trần bay không chiều chiếc máy bay cái khả năng nó bay tối đa thì máy bay hành khách trung bình nó bay 12 cây số chiều cao người ta gọi là người ta gọi nó là cái trần bay nha yeah. Ừ thì mình có thể mình thấy mình hiểu được suy nghĩ nó cao hơn cái đó hay không đó là do cái khả năng cái năng lực năng lượng của mình nha uhm. rồi cho nên chuyện đầu tiên đó là mình không có thích nghe chánh pháp là bởi vì mình cứ chạy theo cái mình thích chứ mình không có cái nhu cầu nào hơn cái mình thích Đấy. trong khi con người thật ra có hai cái thứ nhu cầu một cái mình thích cũng là một thứ nhu cầu và cái mình cần nó cũng là cái nhu cầu tin tôi đi cái chỗ này phải tin nha con người có hai cái nhu cầu nhu cầu thứ nhất đó là cái mình thích và cái nhu cầu thứ hai là đó mình cần tôi ví dụ nếu trong room này mà ai mà đờ quá tôi nói cho nghe có nhu cầu đó ví dụ như ăn ngon đó là nhu cầu nhưng mà bây giờ các vị bị bệnh các vị cũng phải uống thuốc thì cái uống thuốc nó cũng là một thứ nhu cầu nha như vậy thì nhu cầu nó có hai cái mình thích nó là cái nhu cầu đã đành mà cái mình cần nó cũng là cái nhu cầu được cái vấn đề là cái đầu của anh nó ra làm sao đây cho nên khi các đức như lai ra đời thuyết pháp chúng ta có chịu nghe hay không chúng ta có thích nghe hay không bởi vì chúng ta là những đứa bé chỉ thích kẹo ngọt thôi chỉ thích bình sữa chỉ thích mùi của mẹ chỉ thích vòng tay của bà thôi nha chỉ biết như đó thôi chúng ta không thể ra khỏi được cái cảnh giới mà bé bê bê bê đó được nha rồi thứ hai là một là không thích nghe hai là không có lắng tai tức là có dịp ai mà đẩy mình vô trong cái pháp hội là cũng ráng ngồi đó nhưng mà cứ móc cái má ra bấm bấm rồi không mắt lơ đễnh nhìn ra trời xanh mây trắng rồi nghĩ về ông bà ông giải cái mặt ngu như là con thú đó là không có lắng tai thứ ba đó là không có trú tâm liễu giải có nghĩa là sao có nghĩa là không có chịu để tâm tìm hiểu ừ, không có để tâm tìm hiểu không để tâm tìm hiểu ừ có nghĩa là ờ, ông nói nó ngộ ngộ ha ừ. này tôi chưa nghe rồi thôi bỏ qua à, ông nói cái gì kỳ vậy ta thôi kệ nghĩ hư não lắm hại não lắm. bỏ qua cái là không an trú tâm niệm vậy rồi ha rồi cái điều tiếp theo là gì ta đó là không nắm giữ cái điều lợi ích ở trong bản chú giải có nói rõ thế này à, có nghĩa là biết được cái gì mà có thể giúp cho mình tiến bộ ừ, cái đó rồi cái đó là nắm giữ điều lợi không lợi ích à, bỏ qua điều lợi ích có nghĩa là sao tức là không quan tâm đến cái gì có thể giúp cho mình tiến bộ thăng tiến trong khỏi tâm linh mà lại chú ý đến những cái mà nó hại mình à, ví dụ như tôi nói tôi kể chuyện bên mỹ tôi dạy học có cái bà nó trời ơi lúc tôi giảng nó như phải nghe chăm chú rồi phải ghi ghi chép chép ghi ghi chép chép ghi ghi chép chép ai cũng tưởng bà là một cái học viên ưu tú để gương mẫu để người khác học đòi bắt chước noi theo nhưng mà tới hồi break time bà đi về nhà bà không có trở lại thì người ta mới người người ngồi đó họ mới lụm được nguyên cái sắp giấy và ghi từ qua tới giờ ghi toàn là mấy câu chuyện ma mấy cái câu chuyện cười mà tôi kể không à thì cái cái não trạng của bạn nó tới đó nó bạn không có biết cái gì là là ví dụ tôi kể chuyện thì khi tôi thuyết pháp rồi có lúc cần thiết tôi cũng có lúc tôi chen vô để tôi minh họa mượn câu chuyện để tôi minh họa cái gì đó và có nhiều khi đó là ngẫu nhiên tình cờ nhớ câu chuyện nó tuy nó không có mắc mớ gì nội dung nhưng mà cái chỗ nó kể được để cho bà con đừng có buồn ngủ chứ có vị biết mà mình giảng sư mình buồn ngủ mà bà con với nó buồn ngủ là nó kéo nhau cả một cái chùa nó ngủ được gì còn cái nước non gì nữa thấy cho nên nhiều khi thấy bà con mà giật giờ quá tôi cũng kiếp gì đó tôi pha loãng cái không khí chút xíu để cho bà con bắt dậy cho nó tỉnh tỉnh rồi mình nói tiếp đấy cho nó xong cái rồi vậy đó mà nó đi nó ghi toàn là chuyện ma chuyện cười không là sao đó như cái mình này nè nói là cái mặt nó đơ rồi nó cười nó nhăn cái răng nó ra ok rồi bỏ qua cái điều vô ích à, mà mà mà mà đó bỏ qua cái điều mà lợi ích làm lơ cái điều lợi ích điều có ích cuối cùng là không thành không có tùy thuận nhẫn nhục anu anulo với cả khanh đây giờ có nghĩa là gì cái chỗ này đó mà nếu mà không có chú dạy là chỉ có cắn lưỡi mà chết cái gì biết không hiểu là tùy thuận nhẫn nhục là cái gì anu anulo với cái thành ti có nghĩa là cái gì ta có nghĩa là có khả năng nghe được cả những điều mà mình không thích cái chữ này anu lô với cái thành đi ra có nghĩa là nghe được chánh pháp bằng cái tâm thái của người uống thuốc nghe chánh pháp bằng cái tâm thái của người uống thuốc bằng cái tâm trạng của một người bệnh đang uống thuốc bằng cái tâm trạng của một người học trò mà siêng năng một người bệnh đang uống thuốc là sao là nó đắng nó hôi nó cay nó nồng nó chua nó mặn nó khó uống cỡ nào chỉ cần biết nó có lợi cho cái bệnh của mình là mình bèn uống nha trời của tôi là cái gì chứ còn thuốc mà khó uống là tôi làm tốt tôi từng nằm mấy tiếng đồng hồ nó vô nước biển mà họ còn vô vô nước biển mà họ còn lụi một hai ống thuốc trong đó tôi đã có lò rồi tôi từng uống mấy trăm thang thuốc bắc tôi từng uống thuốc tán thuốc tể thuốc gì tôi cũng uống hết tôi nên tôi rằng nó lắm tôi đâu có thích thú gì cái đó nhưng mà bây giờ không uống nó chết làm sao à, cho nên phải uống hoặc là một cái người mà có như học trò giỏi có nhiều cái cái ngày môn mình không có thích lắm nhưng mà phải học vì không học sao mà mà đủ điểm để mà lên lớp nha như là toán lý hóa văn sử địa trước của đức bảy lăm văn a văn b văn c văn toán văn văn tập lâm nha thì nhiều khi mình không mình giỏi văn mình dốt toán giỏi toán dốt văn nhưng mà cũng phải nghe hết ở đây cũng vậy ở trong giáo pháp có nhiều cái vấn đề có nhiều cái đề tài có nhiều bài kinh mà mình có cảm giác rằng nó là nguyên cái gáo nước lạnh nó tạt vô mặt của mình nhưng mà mình phải đọc phải đọc vì sao vì mình là một con bệnh gọi là cực kỳ nặng giai đoạn cuối mà cho nên nó có nhiều cái bài kinh mà cảm giác ngày nói ngày chửi mình nhưng mà mình phải đọc bởi vì mình đang được chăm cứu mình đang được giải phẫu mình đang được là, là theo dõi mình đang gọi là đang theo dõi một cái liệu trình mà nghiêm khắc bậc nhất mà cho nên nó gọi là anulu khandiya là vậy chúng ta đủ cái cái cái can đảm đủ cái lòng gọi là hiếu đạo hiếu học yếu tu để mà có thể cam tâm chấp nhận nghe được những cái giáo pháp mà gây sốc cho mình gây sốc cho mình và mình phải có cái, cái không phải dễ phải có cái, cái là cái pháp dục á, đủ có niềm thiết tha với đạo đủ để theo đuổi ví dụ như cái này kỹ nè tân ba tạng cái mình ghét tạng a đi đàm cái mình nói tùm lum hết cái tạng là là giảng cho chư thiên rồi loài người học sao hiểu tùm lum ví dụ như vậy Hay hoặc là mình đọc được một hai bài kinh tạng mình hiểu mấy bài không hiểu mình bôi bác bôi bác bằng cách là đâu có cần ông chỉ nhiều dài bài mà hành trì cho tới nơi là được rồi cái câu đó nó không phải là nó sai nhưng mà anh biết anh không có tư cách nói cái người có cái tư cách nói câu đó phải là mấy cái bậc uyên thâm thạc học kỳ cha anh dốt như con chó mà anh nói cái kiểu tranh may mà nào là không cần học nhiều là anh nói sai anh hiểu không nói sai bét anh hiểu không uh-huh. cái câu nói mà chị mà tranh may đó là chỉ dành cho mấy người tranh may thôi cái câu mà nói rằng tu không cần học nhiều á ờ, năm ba bài kinh mà hành trì cho nghiêm túc là, là đắc đạo được rồi cái câu đó là không mình mình giàu mình có nghĩ như vậy là ơn mình không cái mà, mà lại dùm nha đừng có nói cái nó mình hại người khác rồi xui mấy đứa ngu mấy đứa làm biến nó nghe như vậy rồi nó tin theo là chắc bà nội nó luôn nha cho nên là rất là bậy để cái đó ừ. cho nên ở đây đó cái đây là đây là sáu lý do mà khiến cho một người không nhận được một ý một tí ti lợi lạc không có được thu hoạch được một cái lợi ích gì ngay cả khi mà đức như lai sức ừ, thế chánh pháp được thuyết giảng ở đời mà mình vẫn bơ bơ cái mặt đằng của mình là bởi vì mình mắc vào mấy cái này đó là không có thích nghe chánh pháp vì cái não trạng của mình nó không cho phép đây mà có dịp nghe được thì cũng không có lắng tai nghe cái kiểu con trâu mà nó nghe nhạc vậy đó rồi cái thứ nữa là nghe mà không có cái cái lòng tìm hiểu rồi tiếp theo nó là không biết cái gì để mà bỏ cái gì để mà thêm khi mà giáo pháp được giải thích giải thích rõ ràng cho mình mà mình vẫn không biết nương theo đó để mà thêm cái gì bớt cái gì à, và cuối cùng là không có trong đây gọi anulo mới các tham thi đó có nghĩa là không có kham được à, với những cái đề mục giáo lý mà mình không thích và tôi đã nói là trong đời có nhiều cái mình thích mà mà mà nó mà nó không có cần có nhiều cái nó cần nhưng mà mình không có thích nó nó kẹt vậy đó nha rồi có cái mình vừa thích nó mà nó cũng cần thì cái này khỏi nói rồi dạ, nhưng mà đặc biệt trên đời nó có nhiều thứ mình thích quá nhưng mà nó không lấy gì hết nhưng có những thứ nó có lợi thì mà mình cần thì bắt buộc mình phải chấp nhận phải có cái khả năng đó nha bởi vì mình không phải là con thú nha con thú nó chỉ đến với cái gì mà nó thích thôi nhưng mình con người mình có thể chấp nhận những thứ mà mà nó vượt khỏi cái nhu cầu thông thường thí dụ như con thú thí dụ như nó khi giỏi lắm là nó không ăn cái đồ độc đồ dơ đồ hại cho nó nó chỉ biết cái đó thôi còn không nó đi kiếm cái đồ ngon cái đồ nào cái dòng họ cái chủng loại của nó vẫn ăn bao nhiêu đời qua hết chứ nó không thể đi xa hơn được nhưng con người phải như vậy có người ngoài cái nhu cầu mà gọi là ăn mặc ở ra đó mình còn có nhu cầu tâm linh tinh thần của quý vị không? mình còn có cái nhu cầu đi vào trong thư viện để mà làm con mọt sách ngày này qua ngày khác chúng ta còn mài quần ở trong giảng đường đại học chúng ta có nhu cầu để vào ờ, nghe ờ, thuyết giảng tôn giáo tâm linh tinh thần chúng ta còn có cái, cái nhu cầu ngồi một mình trong chỗ vắng để mà chiêm nghiệm trầm tư quan sát bản thân đó, đó mới đúng là con người còn không thì thôi thua là bởi vì chúng ta không có nhu cầu đó mà khi chúng ta sống giống cái con gì thì chúng ta sẽ khi chết rồi chúng ta sẽ về ờ, cộng sinh cộng trú với cái loài đó tin tôi đi tôi đã nói không biết là bao nhiêu lần nếu còn có một kiếp sau thì cái kiểu sống hiện đại của ta giống cái loài nào nhất cái chủng loại nào nhất thì ta sẽ về với chúng thí dụ như mình thấy con người ngoài cái nhu cầu đói ăn khác uống nam nữ và phản vệ ngoài bốn cái nhu cầu này ra con người phải có nhu cầu khác mới gọi là con người đói ăn khác uống thì con thú nó có nè rồi cái nhu cầu nam nữ được cái trong mái là con thú nó có rồi cái nhu cầu thứ tư là nhu cầu phản vệ có nghĩa là phản ứng và tự vệ con thú nó cũng có như vậy thì con người phải có thêm cái khả năng thứ năm thứ sáu có nghĩa là khả năng suy tư khả năng chọn lọc khả năng cân nhắc đấy phải có cái khả năng đó nữa chứ còn không mà chỉ bốn cái kia không thì mình với con thú nó y chang nhau mà tôi đã nói nhiều lần có những cái giống cây mà nó chỉ mọc ở ở dưới nước nước sình sắp sắp nửa nước nửa nửa đất có những cây nó mọc hẳn dưới nước có những cây nó phải mọc trên bờ có những cây nó thích nước mặn có những cây nó thích nước ngọt có những cây nó thích nước lợ nha có những cây nó hợp với xứ nóng có những cây nó hợp với xứ lạnh có những cây nó hợp với xứ ôn đới lặp lặp lặp lặp lặp lặp ừ thì hãy nó hợp với cái vùng đất nào thì nó chỉ sinh sôi ở vùng đất đó con người cũng vậy chúng ta sống bằng cái tâm thức nào bằng cái tâm tình của cái loài nào thì mai này chúng ta sẽ về cộng trú cộng sinh với cái loài đó chỉ để rất là khoa học nha chứ đừng có nói với tôi anh ờ, là con người anh có học vị anh có bằng cấp anh có nhà lầu xe hơi anh là đang sống một đời sống đạt chuẩn của một con người chưa chắc anh là quẩn quanh những cái bốn cái, cái cái cái nhu cầu đó thôi đó là đói ăn khát uống nam nữ và vấn đề phản vệ cái, cái nhu cầu phản vệ hết này thì hết cái kiếp này tuổi thọ anh nó mãn rồi anh đi về đâu thì chỉ trời biết nha nhớ cái đó, cái đó rất là quan trọng này à. cho nên nó là muốn được cái lợi ích Ờ, tự chánh pháp thì mình đừng có như vậy đừng có là cái người mà không có khả năng lắng tại đừng có là cái con người mà chỉ biết chạy theo cái mình thích nặng lắm tôi biết của thời pháp này tôi nói rất nặng rất nặng tôi xin gọi là à, ờ, gọi là chịu trách nhiệm trước bàn chân thiên hạ vì có một cách nói không được từ bi lắm nhưng không thể nói khác được bởi vì chúng ta là những người bệnh chúng ta phải bị chích thuốc thôi quý vị phải bị chích thuốc mà có đâu mà mà mà mà, mà bây giờ chích mà sợ đau là sao Đấy. vô nước biển là phải đau chích tĩnh mạch là phải đau Đấy. Ờ, bệnh là phải uống thuốc thuốc là phải đắng thuốc mà ngọt không có nhiều lắm đâu đa phần là thuốc đắng mà đối với tôi đáng ngọn không quan trọng cái chuyện mà phải, mỗi ngày phải nuốt mấy viên coi chịu rất tủ mét phim mà tôi uống thuốc tiểu đường mỗi lần tôi uống một ngày nào tôi cũng làm hai tháng hai tháng một ngày muốn chết luôn nhưng mà phải uống nha rồi, rồi đó là kênh 89 kênh 89 kinh 89 kinh 89 kinh 89 Đức Phật dạy rằng một người mà bị kẹt trong sáu cái trở ngại này không thể đắc quả tu đồ quần được tại sao người không nói quả khác mà người nói quả tu đồ quần vì tùy cái căn cơ cái trình độ của người đối diện họ nghe cái đó nó mềm họ thích cái, cái thích cái cách nói như vậy họ thích hợp đây ừ, thích cái nói như vậy có nhiều người họ phải nghe cái gì hơn như vậy thì có người họ nghe vậy nó gần gũi với họ thí dụ như à, có người nói với mình thế này tôi bảo đảm nhau ông ông ông, ông sửa cái, cái miếng rượu này thành ra cái vườn cam là bảo đảm nhau ông giàu luôn đó. đó là một cách nói những cách nói thứ hai tôi bảo đảm nhau cái đám rượu này thu hoạch bao nhiêu ba cái đất phèn đất cò này ông sửa nó là thành cái vườn cam này sống được tôi hứa sống được thì có người mà họ nghe nó tới là ông sửa ruộng thành vườn cam đi mà ông sẽ giàu á thì có người họ nghe họ khoái nhưng mà có người họ nghe là nó thấy rất xa vời quá ừ, xa vời lắm nhưng mà họ nghe cái câu sao họ khoái hơn tôi bảo đảm nhau mà sống được sống được mà đúng xưa giờ là với cái mảnh ruộng đó là vừa đất phèn vừa đất gòm lại nhỏ xíu vậy thì không có làm sao đủ sống hết bây giờ chỉ nghe chữ sống được thôi là họ đã thấy hạnh phúc rồi ừ, hạnh phúc rồi thì ở đây có vậy có nhiều cái người cái căn cơ của họ mà mà quất một phát lên a la hán họ nghe họ rung lắm nha nhưng mà cứ nói là tại đó thôi thành tựu tri kiến mặc dù là cái người mà học giáo lý đều hiểu cái thành tựu tri kiến đây là chỉ cho mấy việc đùa nha ừ, nhớ cái này thì ngài nói rằng nếu mà một người cái bài kinh này nếu mà đọc theo cái kiểu mà abc đó thì hiểu khác mà mình đọc giữa hai hàng chữ thì mình lại hiểu khác là sao ta cái bài kinh này thứ nhất nghe nói rằng không có từ bỏ sáu cái này nè thì không thể nào nào đặt tu đồ quần được nhưng mà cái cách nói đó nó bài kinh này còn có nghĩa thứ hai nữa cái nghĩa một không bỏ được sáu cái này thì không thể đạt được tu đồ quần cái thứ hai cái cặp nội dung thứ hai bậc tu đầu quần là người đã bỏ được sáu cái này các vị nghe kiểu không ta alo cái câu thứ nhất cái bài học thứ nhất là việc muốn đắc tu đầu quần là phải bỏ sáu cái này và bài học thứ hai là đã là tu đầu quần thì phải thì sáu cái này phải được dứt bỏ ừ, nhớ cái đó và cái bài học thứ ba nói ra bà con biết đầu là mình phải hiểu tại sao ngài nhắc tới sáu cái này vấn đề là tại sao ngài nhắc tới sáu cái này bởi vì dạ thưa cái lâm này đó là tôi thèm một cái tri kỷ tri âm trong đây ghê lắm tức là nghe tôi nói họ đoán là được là họ phải ghi nốt cái gì mà từ cái ngày mà tôi tôi giảng mà bằng cái video thấy mặt cái này là cái số người đó là nó chết dần chết mòn nó tuyệt chủng tuyệt độc hết chứ lẽ ra cái này nè là là phải có người ghi nốt hết mà tại sao bây giờ nó nó, nó tìm em như để tìm chi em bay biển bắc mà tôi tìm biển đâu tìm ra người đã chết hết rồi ok phải có người nghĩ nói như cái điều tôi nói này tại sao sáu cái này nè tại sao sáu cái này là được đức phật nhắc ra đây là vì nhiều lý do thứ nhất không bỏ sáu cái này thì không thể đắc tu đầu quần đã đành rồi mà cái thứ hai vị tu đầu quần là phải dứt bỏ sáu cái này rồi cái bài học thứ ba tại sao lựa sáu cái này vì sáu cái này là đặc điểm của phàm phu nha sáu cái này là đặc điểm của phàm phu cái này phải ghi sáu cái này là đặc điểm của phàm phu là sao ta là cái nét đặc trưng cái characteristic của phàm phu là sáu cái này nè sáu cái đặc điểm biểu trưng của phàm phu là sáu cái này cái thứ nhất là thần kiến thần kiến là sao thân kiến là chấp rằng thân tâm này là của tôi buồn vui thiện ác này là của tôi nhân quả này là của tôi khổ lạc này là của tôi nha thiện ác buồn vui này là của tôi nha đó, danh lợi nhan sắc học vị uy tín tình cảm này là của tôi rồi tới lúc mà tôi biết đạo rồi đó thì giới hạnh này là của tôi thiền định của tôi trí tuệ của tôi giáo lý của tôi công đức của tôi phước lành của tôi ba la mật của tôi chánh niệm của tôi trí tuệ thiền định của tôi đấy cái đó gọi là thanh kiến tức là chấp rằng năm quẩn là ta là của ta nha đó ở ngoài đời thì chấp kiểu ngoài đời vô đạo chấp kiểu trong đạo nói chung là chấp năm quẩn đây là của tôi nha có một cái thằng tôi thiện hay là ác có một cái thằng tôi sướng khổ có một cái thằng tôi à, đang tu tập chánh niệm có một cái thằng tôi nó đang có trí tuệ nó hiểu biết giáo lý lặp lặp lặp là ngày nào cũng thấy như vậy thì thua đó là thanh kiến nha cái thứ hai đó là hoài nghi cái này thanh kiến hoài nghi là một cặp một cặp mà nó giống như là tàm quý giống như dục ái và sân thì cái tà kiến với nghi nó là cái thân kiến hoài nghi đó là một cặp hoài nghi là cái gì khi mà mình thấy thân này là của mình mình thấy thiện ác buồn vui này là của mình thì mình nghĩ về ba đời sanh tử theo một cách hiệu một theo một cách nghĩ mà trong kinh đức phật gọi là quý chiếc kích cha có nghĩa là nghi hoặc nghi hoặc ở đây là sao là thắc mắc quan mang những cái điều mà nó liên hệ đến thần kiến ví dụ như kiếp xưa tôi là ai từ đâu tôi tới đây tôi sẽ đi về đâu nha tôi là ai giữa cuộc đời này tôi từ đâu tới tôi sẽ đi về đâu đó. thì cái cái thắc mắc đó cái thắc mắc gắn liền với cái tôi đó thì cái thắc mắc đó được gọi là hoài nghi rồi từ đó nó mới dẫn đến cái chuyện là chúng ta không biết đạo thì chúng ta chỉ thắc mắc cái đó thôi còn nếu chúng ta biết đại biết Phật pháp lai ra đó chúng ta bắt đầu xây qua thêm cái nữa nó chuyên chuyên mong hơn Phật có thể cưng ta phật có đúng là người đã giải thoát không cái người mà đúng như trong kinh giải thích nó có thiệt không là do mấy cha chép kinh địa ra rồi còn giáo pháp là cái ngộ cái kinh điển có phải đúng là lời phật hay không mà thứ hai nó đó có phải là con đường giải thoát hay không khi mà hoài nghi về phật về pháp là mà tăng mà nó có tha mình làm luôn mình nghĩ khi mình không có niềm tin nơi phật pháp thì mình nghĩ trên đời này tăng là cái gì tăng là chặt mấy áo mình hiểu theo kiểu của mình á thì chùa chuyện giá áo túi cơ mà mấy ông mà thất tình xa cơ lỡ trận rồi nương gá cửa thiền ăn lọc phật rồi ăn mài lọc phật rồi vậy đó ừ. đại khái rồi mình ngồi mình nghĩ rất là bệnh hoạn về cái gọi là tăng bảo nha rồi thì mình khi mình quan mang nghi hoặc à, về bản thân mình về ba đời sanh tử về tam bảo à, về cái đường lối tu hành như vậy đó thì được gọi là ngoại nghi cái thứ ba là giới cấm thủ khi mà chúng ta có thân kiến có hoài nghi đó, thì nó lầu ra cái thứ ba đó là giới cấm thủ giới cấm thủ có nghĩa là mình chấp nhận một cái đường lối hành trì mà nó không hướng tới cái cứu cánh niết bàn và nó cũng không đúng với cái tinh thần của bác chánh đạo tức ừ, là không hướng đến diệt đế mà cũng không đúng với đạo đế đó. chúng ta dễ dàng chấp nhận những cái kiểu pháp môn hành trì mà tào lao đấy à, ví dụ như tự nhiên cái là đốt một cái ngọn lửa rồi cái sợ nó tắt giữ là cho nó, nó cháy hoài gọi là để gọi là trường minh đăng ví dụ như vậy cứ chăm dầu vô hoài vậy là có bao nhiêu tiền bạc là mua bơ mua dầu ừ, mua bao nhiêu cái nhiên liệu về đó để nó thờ ngọn lửa rồi giữ ngọn lửa nó cháy hoài từ đời này sang đời khác nó mà nó tắt một cái là coi như là chỉ có cái lấy chết mà đền bù gớm như vậy à, rồi có người thì theo đã thờ đạo đạo, đạo thờ con bò con chó con heo rồi có đạo thì đi thờ một cái đấng cao siêu quyền nhiệm nào trên cái cõi cao xanh xa lắc xa lơ bắn tám lần quả thiệt lên không tới có người thì thờ mẫu thờ mẹ thờ ờ, sông núi gần thác thờ lại các hiện tượng thiên nhiên sấm sét mặt trời mặt trăng la la la la rồi từ đó mới nghĩ là những cái pháp môn quái đảng ăn kiêng một cách quái đảng thiếu thông minh rồi cách bái lại tụng niệm cầu khấn cũng quái gở không giống ai không có nền tảng trí tuệ này thì cái đó được gọi là giới cấp thủ nha tức là hành trì mà mơ hồ không biết vì sao mình phải làm như vậy và cái lợi ích rốt ráo mà cái phương pháp này dẫn tới thực ra nó là cái gì chính mình cũng mơ hồ này gọi là giới cấp thủ rồi bây giờ tới mấy cái ba cái tiếp theo là ờ, tham dẫn đến đọa xứ sân dẫn đến đọa xứ và si dẫn đến đọa xứ này tham dẫn đến đọa xứ là sao bởi vì tham nó có hai một là loại một á, thì gọi là à, apa với các bánh á à, là đủ mạnh để mà dẫn đến xa đọa à, đủ mạnh để dẫn đến xa đọa là sao là sao uhm. có nghĩa là có nghĩa là gì ta có nghĩa là cái tham sân si mà nó đủ để cho mình vi phạm năm giới và mắc vào 62 tà kiến đủ mạnh để ta vi phạm năm giới và 62 thứ tà kiến trong kinh à, Phạm Cổng trường bộ không đó thì cây đó đó được gọi là apaniya apaniya gamaniya ừ mà tại sao mà chỉ nhắc tới năm giới là sao bởi vì cái ác cái tội lỗi trên đời thì thiếu gì mà đã sao chỉ nhắc tới năm giới dạ thưa đừng coi thường năm giới đó đừng coi thường năm giới đó khi khi mà anh mà giữ được năm giới này đó, thì cái cơ hội để trở thành cái người ác ôn đó, trở thành cái người không có tin cậy được đó, không còn nữa ví dụ như đầu tiên là anh không có thể sát sanh nữa cái lòng anh không đủ để giết con mũi con ruồi à, đừng nói chuyện cái loại lớn hơn thì cái chuyện đầu tiên đó là anh thấy một cái con người mà không có khả năng sắc xanh là anh thấy thấy thấy, thấy đáng nể rồi rồi cái thứ hai không có ý sang đoạt cái tài sản sở hữu của người khác giàu ít hay nhiều giàu ít hay nhiều nha công khai hay lén lút không cái người mà không có thể làm chuyện đó là mình thấy cái nhân cách của nó kinh dị thứ nhất người đó không có thể mà đủ cái nhẫn tâm để dứt rùi mùi rùi mũi kiến bọ là thấy đặc biệt rồi cái thứ hai người đó không có thể đủ cái điều kiện tâm lý để mà chiếm hữu một cái vật à, mà gọi là ừ, một thứ vật chất chưa được cho phép mà chưa được chủ đồng ý là mình ở gần con người là mình thấy yên tâm dữ lắm rồi cái thứ ba là vị đó không có những quan hệ tình dục ngoài luồng có nghĩa là chỉ đến với người mà xã hội cho phép xã hội ok chứ không đến với những đối tượng mà xã hội pháp luật lên án nha vi phạm đạo đức loài người đấy cái thứ tư là cái người mà coi như là là là, là không có đủ cái điều kiện tâm lý để nói, nói dối là có nghĩa là thà đem ra bắn một cái bầm vô đầu nó chứ còn nó không nói dốc được đấy và cái hạng thứ năm là không sử dụng các cái thứ chất kích thích gây say gây nghiện không sử dụng các cái chất kích thích gây say gây nghiện làm ảnh hưởng đến nhân tính khả năng tỉnh thức tỉnh táo của một con người nha à, xì ke ma túy các chất gây nghiện các chất kích thích các chất thuốc lắc mà làm cho mình mất đi cái khả năng tự chủ về tinh thần đấy thì như vậy các vị thấy năm giới nó rất là thường nhưng mà không không có thường đâu nó là nền tảng nhân cách của một con người nó là nền tảng đạo đức của một con người và trên hết năm giới nó là đặc điểm characteristic của nhân thiên so với con thú nha so với con thú thì đây là năm đặc điểm của nhân thiên đây đừng cái coi thường cũng giống như giới lực tỳ kheo 227 giới mà trong kinh ghi rõ ghi trong kinh ghi rất rõ 227 nhưng mà một tỷ kheo mà giữ được là 17 thôi tức là bốn cái đại trọng giới và 13 cái trọng giới là cũng có thể kể là bị trong sạch thậm chí một vị tỳ kheo trong 227 giới chỉ giữ được bốn cái đại trọng giới mà lớn nhất thì cũng xứng đáng để gọi là thiên hạ gọi là quỳ mọp những chân thờ cũng như ông cố nội quỳ mọp với chân mà thờ kính như là ông cố nội mình nghe nó rất là thường nhưng mà thực ra bốn cái điều đó là bốn cái điều rất đội là căn bản trong cái đạo đức trong cái cõi thức tâm linh cái cõi tâm thức tâm linh của một cái người tu cái điều thứ nhất là cái, cái điều thứ nhất mà, mà là không có, cái đủ cái điều kiện tâm lý để xác nhận dầu xúi dục người ta phá thai gợi ý cho người ta tự tử gợi ý cho người ta tự tử hoặc xúi dục người ta phá thai thì theo trong luật vẫn kể là tội sát nhân đừng cho nói chi là trực tiếp ra tay nha chỉ gợi ý tự tử hoặc là xúi dục phá thai cái thứ hai là là quan hệ tình dục quan hệ tình dục nam nữ à, dầu với người đồng giới hay là người khác phái dầu với người hay là với thú nha dầu với người đồng giới hay là khác phái dầu với người với thú thì mắc vào đó cũng là mắc vào đại đồng giới cái điều thứ ba là vị đó không có khả năng sang đoạt chiếm hữu công khai hoặc lén lút à, một cái thứ vật chất nào mà chưa được phép à, công khai hoặc lén lút một thứ trực tiếp hay gián tiếp một cái thứ tài sản mà chưa được cho chủ nhân cho phép cái thứ tư là mạo nhận hiền thánh bằng cách trực tiếp hay gián tiếp à, hướng dẫn sai lạc nhận thức và niềm tin của người khác nha à, bằng cách trực tiếp hay gián tiếp cố ý hướng dẫn sai lệch niềm tin và nhận thức người khác để cho người ta nghĩ mình à, là một người đã đắc thiền đắc đạo tổng cộng bốn điều một là sát nhân hai nữa là tính giao ba là trộm đạo và bốn là mạo nhận hiền thánh nghe nó rất là bình thường nhưng phải nói phải nói trong 227 giới tỳ kheo đây trong đó là đây là một cái điều mà không dễ hành trì đâu không dễ đâu và nếu một cái vị tỳ kheo phạm tanh bầm té bẹ hết phạm nát như tương tà nhưng mà nếu giữ được bốn cái này thì vẫn đáng cho thiên hạ quỳ lại dưới chân à, như là một ông cổ nội nha thì, thì ở đây năm giới cũng vậy và cái 62 tài kiến đó là cái gì khi mà nãy tôi có nói người không có giới thì giống như người què không có chân để đi người không có kiến thức giáo lý giống như một người mù không biết đường mà hành trì nhưng mà thê thảm nhất đó là người tà kiến người tà kiến giống như một người mất trí mù khác mất trí khác không biết trong rung có phân biệt được cái mù với mất trí không ta alo các vị có biết mù với bất trí không mù là nó đuôi á nó cái đường nha còn cái bất trí là nó nó nó nó nó, nó, nó tưng tửng nó không biết cái gì hết á à, rồi cái râm gì đâu phải giải thích từng chữ mệt quá ừ. rồi, rồi. À, rồi hỏi có hiểu không có dạ có các bạn này mới bị cái gì ok ừ. Hey, cái gì nhé rồi rồi rồi tám mươi chín rồi như vậy đó thì à, như vậy đó gọi là thân kiến hoài nghi với các tủ giải thích rồi còn ba cái sau là tham sân si à, ba ba với ba là sáu thì ba tham sân si đây nó có cái tên gọi đặc biệt là cái tham sân si mà có thể dẫn đến sa đọa đó chứ không phải tham si sân si bình thường là vì sao vì trong ngay thì đàm mà trong tam tạng nói chung ghi rõ vị tu đà quần tư đà hàm và a la hán vẫn còn phiền não nhưng mà cái phiền não của bậc thánh thấp á, không đủ để dẫn người xa đọa gọi còn anapa cái mà đi với ly sát có nghĩa là cái phiền não không đủ dẫn đến cái khổ xa đọa nha không đủ dẫn tới vì sao vì cái phiền não tham sân si của họ là như cái tham của họ họ nhìn thấy trăng tham giá mát họ có thích một chút họ thấy trăng thanh gió mát họ thích một chút họ thấy gần bãi nắng sớm mưa chiều họ thích một chút rồi thôi ví dụ như mà đó là hai tầng thánh thấp chứ lên tới cái tầng tam quả là không còn thích cái gì liên hệ đến năm trần nữa nha họ chỉ thích thiền thiền định thôi nha thích mỗi lần nhập vô nó nhẹ nhàng nó đã nó sướng rồi họ chỉ thích cái đó thôi chứ còn cái gì mà, mà mắt tai mũi lưỡi thân sắc trên cái vị xúc là họ không màng cái nữa đó là hàng tam quả còn hai cái hạng đầu tiên là họ cũng có thể nhẹ nhẹ nhưng trời đang nóng tự có gió mát đi nghe họ cũng cảm thấy thích đó. có ai quạt giùm mà thấy thích mỗi lưng mà tự ngã lưng lên một cái chỗ nó êm nó ấm nó mềm mà cũng có thích nhưng mà rất là nhẹ chỉ còn họ không có đủ cái tham cái sân của họ cái thích cái ghét của họ nó không đủ để hại mình hại người mà đặc biệt là không có khả năng vi phạm năm giới dạ. cho nên tu đầu quần là bắt buộc khi đắp đầu quần rồi là năm giới là điều cố nhiên tự nhiên đương nhiên mặc nhiên dĩ nhiên và tất nhiên Đấy. còn tam quả na hàm thì đắc tam quả rồi thì cái bát giới nó là đương nhiên cố nhiên dĩ nhiên mặc nhiên dĩ nhiên và tất nhiên nha vì sao vì đã đắc na hàm rồi họ không còn dục ái nữa họ không còn dục ái nữa thì họ lấy cái gì mà họ phạm bát giới đây tu đầu quần là không có phạm năm giới nhưng mà vẫn có thể có con có chồng có vợ được nhưng mà cái ana hàm nó thì chịu chết chịu chết là bởi vì ana hàm dứt khoát là năm giới đầu tiên họ không phạm rồi còn ba cái giới sau là không ăn phi thời là bởi vì họ chỉ ăn đúng cái nhu cầu cơ thể một lần một ngày họ thấy rằng họ không có thời gian để họ rửa cái chén họ không có thời gian để họ nhai họ nuốt bất cứ cái gì sau cái giờ đã định và đặc biệt là họ không có thích thú nữa mình ăn nhiều khi không phải đói mà gì mình thích cái món nó lạ quá là mình nhịn nổi còn cái vị anh hàm họ không còn thích nữa đó và họ hiểu rất họ rất là hiểu khi mình không thích thì lấy cái lý do gì mà mình giọng như cái họng như cái mồm cái mỏ của mình nha không ăn xả giờ rồi không có thưởng thức ca vũ nhạc kịch họ không còn dục ái họ lấy cái điều kiện tâm lý nào để họ thưởng thức mấy cái này và dạ, họ cũng không sử dụng các loại hương liệu mỹ phẩm trang sức không sử dụng các thứ giường cao chiếu rộng sang trọng đắt tiền lộng lẫy kiêu sa chảnh chọe họ không có điều kiện tâm lý để họ dùng nữa cho nên tu đà nó là đương nhiên có nằm giới ngay khi chứng quả tu đà quần còn cái bát giới là cái điều bắt buộc của một vị tam quả đắc a na hàm rồi thì họ không còn khả năng vi phạm bát giới nữa Đấy. nhớ nha Đấy. Đó, cho nên mình vừa học xong mà bây giờ cái giờ nó cũng vừa thích thêm một cái kênh nữa đó thì coi như cũng không có đủ đây chúc các vị một ngày vui hôm nay là ngày thứ hai thì chúng ta sẽ có thứ ba thứ tư thứ năm có nghĩa là tuần này chúng ta vẫn tiếp tục đủ đủ bốn bài giảng alo chúc các vị một ngày vui trong lúc giảng nhiều khi có một chút bức xúc à, nặng nề mà bà con giận thì chịu chết là bởi vì tôi đâu có lý do gì tôi nặng lại với bà con nè bà con giận thì tôi đành chịu dù sao chúc các vị một ngày vui hẹn gặp nhau lại ngày mai